chúng tôi còn trẻ dạ. các vị nghe rõ rồi cảm ơn nghe rõ là được rồi bữa nay chúng ta sẽ học về dứt điểm cái thọ quán niệm xứ hôm qua đó là chúng ta kết thúc ở cái chỗ gọi là bảy cái bước bảy cái bước cần nhớ của hành giả tu tập cái thọ quán niệm xứ chúng tôi xin thưa rõ bảy bước đó là kinh nghiệm kinh nghiệm của ờ, các ngài thiền sư chứ không phải là trong chánh tạng à, tuy nhiên là không phải người ta muốn nói gì người ta nói mà người ta cũng phải có cái ý cứ trong kinh điển rồi cộng với cái kinh nghiệm bản thân à, và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta nghe và chúng ta thử nghiệm hành trì thì chúng ta thấy số 7 đó là ok không có gì để bàn hết bây giờ chúng tôi đọc tiếp cái phần còn lại cái con đường giác ngộ của đức phật á từ lúc còn là bồ tát các vị nghe rõ từ lúc còn là bồ tát cho đến khi thành đạo cũng đã phải trải qua bảy bước rồi và ngài cũng xác định cái cái tinh thần đó trong cái kinh nhà nó xuất tác chính những cái này gọi là cảm thọ ta nhận diện ra chúng theo cách mà xưa nay chưa từng được nghe hay biết tới ngài dạy rằng những ai không biết qua những cái vấn đề đó của cảm thọ đó hả tức là không biết cảm thọ là gì ở đâu tới ừ, cách nào để dàn xếp nó cách nào để mà sống chung với lũ sống chung với lũ cách nói của Việt Nam trong nước à, là mình cả đời mình chìm mình đắm ở trong ờ, chìm đắm hoặc là bị giam hãm ở trong sự chi phối của các cái cảm giác mà mình không hề biết thì cứ như vậy là mình vô tình ờ, mình tiếp tục ờ, đầu tư tiếp tục gây tạo cái nhân sinh tử ừ, ừ cho nên ngài dạy rằng khi mà hiểu được khi mà mình hiểu được bảy cái, cái hiểu được những cái vấn đề của cảm thọ là mình mới có thể tu tập à, tốt được lý do tại sao một người là phàm phu thì trong tâm khảm của họ ừ, luôn tiềm ẩn những khả năng sâu kín của các thứ phiền não tiếng Pali gọi là anusaya kilesa à, cái khả năng sâu kín có nghĩa là có thể ngay bây giờ nè quý vị rất là dễ thương người rất là mát mẻ ừ nhưng mà cái khả năng mà sân si của quý vị đó thì coi như nó vẫn nguyên vẹn đó nó không mất đi đâu đâu rồi mai này chỉ cần mà ai đó mà chạm đúng chỗ rồi đó là mới thấy quý vị là mọc nanh mọc sừng ha còn khi mà chuyện chưa tới thì mình tưởng mình ngon có rất nhiều người tu hành nói chung và hành giả nói riêng á, lại là bị mắc vào cái này cứ thấy mình giỏi Phật pháp quá à, ờ, tinh tấn thiền chỉ thiền quán quá rồi tưởng mình ngon nhưng mà chưa đâu nó chưa gặp cái cảnh đâu à, tào có một câu nó là ma nào phật nấy có nghĩa là sao hoặc là phật nào ma nấy có nghĩa là chữ, chữ phật và chữ ma đây là ám chỉ cho cái tâm giải thoát cái tâm tu hành á và cái tâm thiền não phật nào mà nấy có nghĩa là chúng ta tu cỡ nào thì cái phiền não nó cũng có cái điểm tương ứng với cái phiền não đó thí dụ như bây giờ mình là một thiền sư mà chỉ cần mình còn là phàm thì cái cái chánh niệm và cái trí tuệ của thiền sư được hơn cái người bình thường rồi đó nhưng mà cái phiền não vị đó nó nó cũng sâu kín theo thậm chí nhiều khi vị đó có những cái ngộ nhận có những cái tăng thượng mạng mà bản thân vị đó không ngờ được bởi vì cái phiền não của một người có tu hành đó, thì nó nó cũng lém lĩnh nó lém lĩnh lắm để cho bản thân người nó không nhận ra về nhờ cái họ không nhận ra họ mới tiếp tục là phàm phu nha biết quý vị còn nhớ cái chuyện tôi kể là một cái vị uh, trưởng lão ừ, một vị trưởng lão mà ngài Mahana các đắc tứ thì ngũ thông uh, thuộc lòng tam tạng chú giải uh, trong uh, suốt một thời gian dài tâm tư thanh tịnh cứ tưởng ờ, là mình là một vị la hán rồi một ngày kia đó người học trò đến thăm á ờ, thì mới mới biết vị thầy của mình vẫn còn phàm á thì này mới mới có một cái đề nghị là sư muốn sư phụ hỏi sư phụ gì chứ có con đường tu hành của sư phụ bây giờ đã đến cái mức độ nào thì sư phụ nói là ta đã đi đến cuối đường rồi cái chuyện nên làm ta đã làm thì người học trò mới đề nghị xin sư phụ cho con thấy hình ảnh một con voi thật là to voi rừng á à, mà nó đang chạy tới chỗ mình được hay không thì sư phụ nói chuyện nó đơn giản lắm con thì vị đó mới chỉ gần trong nháy mắt là thực hiện thần thông tức là nhập định rồi xuất định chú nguyện thì lập tức một con voi rừng to như cái núi đâm xâm tới chỗ hai thì trò đang đứng thì theo nguyên tắc á, thì mình hóa hiện ra cái gì thì mình hoàn toàn mình có khả năng control cái cái cái cái mà mình hóa hiện ra nhưng mà đằng này thì vị đệ tử giỏi hơn là một vị la hán thứ thiệt cho nên ngài mới để ngài thay vì con voi nó dừng lại như ý của thầy thì nó lại đâm thẳng tới luôn thay vì nó vừng, nó dừng trước đó từ xa đó thì lần này nó lại cứ đâm thẳng tới thì người thầy mới hoảng sợ mới nắm tay người học trò kéo qua một bên để tránh con voi thì lúc đó người học trò mới là nhẹ nhàng thưa với sư phụ thưa sư phụ vị la hán không còn sợ hãi nữa thì lúc ông thầy ông mới nhận ra mới nhận ra là mình vẫn còn là phạm phu ừ. thì từ chỗ đó ông thầy mới ừ, tu tập tinh tấn trong mấy giây mấy phút á chứng là hán là người đắc thiệt á khi là đắc thiệt cho nên nhớ nha cái đó gọi là cái khả năng sâu kín phiền não là vậy đó nhiều khi mình tưởng mình ngon lành nhưng mà thật ra chưa đâu nó chưa có gặp cảnh đâu hoặc là bây giờ mình thấy mình khỏe mình uh, sáng suốt à, mình ngon lành nhưng mà bây giờ chỉ cần bác sĩ phán mình ung thư một cái thì lúc đó nó mới lòi ra cái bản năng sợ chết của mình ha? cái bản năng tham sống của mình vừa tiếc nuối vừa sợ hãi tùm lum lúc nó mới lòi ra còn bây giờ mình đang ngon lành mà mình đang ngon thì mình không thấy đâu nhưng mà khi gặp chuyện đó mà chuyện đó, chuyện sốc mà sốc lớn á thì lúc mình mới biết à, một khi không hiểu rõ những khía cạnh đó của cảm thọ thì lúc sáu căn biết sáu trần sẽ khởi lên tham hay giận phiền não ở phàm phu giống như lửa lúc bình thường ta không biết lửa ở đâu nhưng mà khi nhân duyên hội đủ thì lửa sẽ tự nhiên có mặt phiền não ở một phàm phu cũng vậy khi căn cảnh thức gặp nhau thì hình thành nên sáu xúc sáu xúc là điều kiện cho sáu thọ và người không hiểu biết gì về sáu thọ qua các cái cảnh vừa nói thì sáu ái hay là sân tâm sẽ có mặt lập tức đối với họ đó thì cảm giác nào cũng có thể là duyên cho phiền não à, cái cảm giác càng mãnh liệt đó, thì phiền não càng mãnh liệt và dạ, cảm giác mờ nhạt cái phiền não cũng cũng vì thế phiền não càng mạnh thì đau khổ càng nhiều dù đó là tham giận thích thú hay bất mãn về kỹ thuật tu tập pháp thọ quán bước hành bước đầu hành giả phải thành tựu giới hạnh vì đó là điều căn bản để ổn định cảm thọ trước khi đủ bình tâm và sáng suốt để quan sát để cảm thọ cảm giác của mình người có tam nghiệp bất tịnh sẽ thường xuyên sống trong cái sự ái náy bồn chồn tiếng Pali gọi là vipatissa đó vipat tí sarat gọi là, là là là cái sự bất an bất ổn khi mà mà cái đó gọi là tiếng Bali gọi là tạo hối ở tiếng Hán gọi là tạo hối Bali gọi là gọi là quyết tí sarat hả út thách chắc cúc chắc cũng được khi mà tạo hối có mặt á, thì hỷ duyệt vắng mặt hỷ duyệt là pi tiếp tam mới chắc. có nghĩa là cái niềm hân hoan niềm vui nó không có cái này là phải là người có hành trì á mới có cái kinh nghiệm này bởi vì mình nghĩ rằng là giới mình lắm lem là chuyện khác cái chuyện mà mình phạm giới là chuyện của tháng trước còn bây giờ đó là mình mình mình mình, mình đang tu chánh niệm bây giờ thì mắc gì cái chuyện tháng trước nhưng mà xin thưa cái chỗ này chỉ có hành giả mới biết cái này nha có nghĩa là thí dụ như đối với một vị tỳ kheo mà phạm trọng giới mà chưa có sám hối hả? thì ngay trong thâm tâm vị đó nó sẽ có một cái sự áy náy nó có một cái sự day rứt khôn nguôi nó cứ tiềm ẩn ở đâu đó trong những cái góc khuất cái góc tối của tâm hồn mà chính mình không biết mà cho nên khi mà mình à, tu chỉ tức là định tu quán tức là tu niệm ấy thì khi mà cái tâm mà nó lắng thì cái dấu ấn mà mà bất thiện kia đó cái, cái chuyện mà mình phạm trọng giới đó nó sẽ uh, xuất hiện nó sẽ xuất hiện trong rung còn nghe không ta chứ còn mà nếu mà mình không biết cái này đó mình chỉ, chỉ nói như một con két con vẹt vậy đó mà nó ở ờ, giới là nền tảng của định ờ, mình cứ nói như vậy đó nói nghe nhưng mà thật ra mình không hề biết rằng khi mà cái cái cái cái, cái giới của mình nó ngủ giới bát giới hoặc là xa di giới thì theo giới của mình mà nó không có không có thanh tịnh á thì lúc mà cái tâm nó lắng á thì cái bất tịnh nó nó lòi ra nó lòi ra nha cái cái cái ấn tượng cái dấu ấn cái ám ảnh đó nó, nó sẽ nó ám ảnh nó sẽ xuất hiện làm cho tâm mình không được an lạc không an lạc đây là một cái điều mà phải nói nó thuộc về kinh nghiệm nha chứ không không có thể nào nó nó không phải là vấn đề kiến thức nữa nha cái này phải là cái kiến thức mà nó là cái kinh nghiệm của các cái vị đi trước ừ. khi mà không có giới thì mình sẽ có trạng hối mà các vị biết rồi dầu tu chỉ hay quán dầu chỉ hay quán thì cũng đại kỵ năm cái truyền cái và dạ, yeah, năm cái truyền cái sẵn đây tôi nói luôn trên lý thuyết rồi đó giờ mình học á là mình cứ cứ bị ám bị ám ảnh là là năm tiền cái là vấn đề của thiền chỉ muốn đắc sơ thiền là anh phải trấn áp được năm thiền năm cái truyền cái và anh thành tựu năm cái thiền chi tức là năm chi thiền á thì anh mới đắc thiền chỉ nhưng mà thật ra bên thiền quán cũng vậy một cái người muốn tu tập thiền quán mà bị ám ảnh bởi năm truyền cái nó thẳng là năm truyền cái nói cho nó sang thật ra nói chung nó là phiền não đó ừ à, năm phiền não đó mình bị ám ảnh bởi tâm trạng cái thì cái tu thiền quán cũng không được cũng như nhiều người từ đó giờ cứ học a đà bị ám ảnh cái chỗ là nhân sanh sắc pháp gồm có bốn nghiệp tâm à, nhiệt lượng và dưỡng tố nó nói theo cái từ cũ là nghiệp tâm âm dương và vật thực á mình mình học đó dần quen mình cứ tưởng là bốn đó là bốn nhân sanh sắc pháp chứ thật ra đó bốn cái đó là nhân sanh cho cả danh sắc nha bốn cái nhân sanh sắc Pháp ta vẫn học cũng chính là nhân sanh danh Pháp. Còn nhớ không ta? Sẵn bữa nay tôi nói luôn nha, có nhiều người cứ ám, cứ ám cái này, cứ cứ nhớ, cứ, cứ ám ảnh cái này, cứ bốn nhân sanh sắc Pháp là nghiệp, tâm âm dương trực thực, nghiệp, tâm âm dương trực thực. Mà mình quên là cái nhân sanh danh Pháp cũng là bốn cái này. Dạ, yeah. à, bốn cái này cũng giống như là mình mình nghe lón thoáng thôi mình nghe lón thoáng mình nghe không có tới đó mình nghe ờ, bài bạc á là là, là là là là là nhân sanh nghèo khổ bài bạc là nhân sanh nợ nần nhưng mà mình quên rằng đó chính cái bài bạc á nó còn đẻ ra cái chuyện tù tội nữa mà bao nhiêu cái rắc rối trên đời này nó cũng đi ra từ cái bài bạc thí dụ như vậy nhưng mà mình thì bảo hỏi mình chỉ nghe có một câu thôi bài bạc thì nó sanh ra nghèo khổ bây giờ bài bạc sinh nợ nần chứ mình đâu có nghe nó nó, nó sanh ra cái chuyện mà tù tội nhưng mà theo tôi biết thì nhiều người lắm rất là nhiều người từ cái bài bạc á là nó làm ra tan nhà nát cửa thậm chí họ giết người họ trộm cướp họ đục khoét của công tham nhũng điển thủ lừa đảo lừa thầy phản bạn là cũng từ cái bài bạc mà chứ không phải là bài bạc là nghèo không nhớ nha <coughs> khi mà giới mà nó không có tịnh á thì mình sẽ bị sống trong tạo hối mà tạo hối là một trong năm năm tiền cái mình tiền cái thì nó là trở ngại lớn nhất cho tiền chỉ lẫn tiền quán samatha lẫn vipassana ừ. mà khi mà có cái trậu mối đó là tâm nó cứ rây rít rây rít thì cái niềm vui trong cái việc tu tập nó không có nữa mà khi mà không có uh, cái hỷ lạc thì không có kinh an kinh an là sự nhẹ nhàng sự yên sâu sâu lắng của tâm ấy và khi không có cái sự sâu lắng của tâm thì không có định được bởi vì định á nó chỉ có khi nào mà mình được cái lòng được ờ, lắng dịu nha và tôi nhắc lại một lần nữa đây cũng là một cái ám ảnh nữa cứ là học a tỳ đà mới mình cứ nghe nó định nên là mình cứ cứ nghĩ là samatha không xin thưa khi nào á mà, mà người mù tịch không biết gì về a tỳ đàm không biết gì về tứ niệm xứ thì cái định á đúng nó là chỉ nhưng mà đối với một người mà có học a tỳ đà một người có biết về quý vipassana tứ niệm xứ thì phải hiểu rằng định nó là điền chỉ mà nó cũng là nền tảng của cả thiền quán nữa ừ. cho nên cái gì nó là trở ngại cho định thì nó cũng chính là trở ngại cho tuệ mà cũng trở ngại cho vipassana nha yeah, nhớ cái đó à, cho nên nó là là là ngài sẽ là phát ngài có nói rõ trong kinh trạm xe nó ngài nói cái hành trình giải thoát à, có nhiều cách phân tích có nhiều cách trình bày nhưng mà ở trong đó thì ngài trình bày qua bảy cái chặng đường mà ngài gọi là bảy cái trạm xe à, trong trung bộ kinh ha ừ, bảy trạm xe thì trong đó đó ngài gọi bảy chặng đó là thất tịnh đó mà cái tịnh đầu tiên đó là giới tịnh à, giới tịnh giới mà nó không có tịnh đó, thì nó không có tâm tịnh kiếm tịnh đoạn như tịnh nó không có cái tịnh sao nha thất tịnh là bảy sự trong sạch mà một hành giả buộc phải có để chứng thánh gồm giới tịnh tâm tịnh kiến tịnh đoạn như tịnh giới tịnh tức là cái giới giới xuất gia hay là giới cư sĩ của mình phải sạch tâm tịnh có nghĩa là có định tâm tịnh tức là phải có định kiến tịnh ở đây là cái biết căn bản về danh sắc về tam tướng ừ, để không thấy rằng có cái tôi bị khổ dạ, rồi cái khổ là của tôi mà mình phải hiểu rằng chỉ có cái sự khổ chỉ có cái sự vui Dạ, rồi mấy cái này là do duyên mà có có rồi rồi bị mất à, chỉ có món phụ tùng chứ không có xe xe và các món phụ tùng không có rời nhau thì cái biết đó được gọi là kiến tịnh mà từ cái kiến tịnh nó mới dẫn đến cái đoạn nghi tịnh có nghĩa là không còn thắc mắc hoang mang nghi hoặc về cái gọi là tôi trong đời này và kiếp khác kiếp tương lai quá khứ hiện tại mình không có còn quan mang nghĩa là biết mình là ai mình ở đâu trong cái trời đất này mình sẽ đi về đâu nhưng bởi vì sao là vì mình có cái cái kiến tịnh rồi mình biết rõ à, do vô minh trong bốn đế mới có ba hành do có ba có ba hành nó mới có ba mươi hai à, thức ba mươi hai thức mới dẫn đến là mười chín tái tục tâm tái tục tâm đầu thai rồi chính vì có cái mười chín tâm đầu thai nó mới có danh sách đầu đời từ cái danh sách đầu đời đó mình mới có à, đủ sáu căn hay là không đủ sáu căn và từ cái chỗ có sáu căn á thì nó mới có ờ, xúc thọ rồi nó có mới có thọ rồi có ái có thủ có hữu rồi có tái sanh rồi mới có luân hồi tiếp tục mình biết như vậy cho mình không còn hoang mang nghi hoặc về bản thân mình nữa thì cái đó được gọi là đoạn nghi tịnh rồi từ cái chỗ thành tựu cái đoạn nghi tịnh á thì hành giả mới đi qua một bước là đạo phi đạo tri kiến tịnh có nghĩa là Ừ, khi mà hành giả đạt tới cái trình độ mà mà mà, mà đoạn nghi tịnh rồi đó hả thì ngay ở trong cái đời sống ừ, tu tập á hành giả sẽ thấy ra những cái dấu hiệu rất là lạ mà đó giờ mình không có biết ví dụ như mình thấy làm như có hậu quan vậy đó hoặc là mình thấy sao mà nó an một cái cái an lạc mà chưa từng có trong cuộc đời hoặc là mình thấy cái khả năng tinh tấn cái khả năng trí tuệ hoặc là mình thấy cái niềm tin của mình bây giờ đột nhiên nó không phải là của mình trước kia nữa mà nó hùng hục nó lừng lững dạ. nó hùng hục hay nó hừng hực nó lừng lững mà nó vững mạnh như là là thác đổ vậy đó rồi mình tưởng lầm rồi mình đắc này đắc cái kia nhưng mà nhờ cái kiến cái cái kiến cái đoạn nghi tịnh nó mạnh á cho nên đạo phi đạo nghĩa là biết đúng và sai đạo phi đạo tri kiến tịnh nghĩa là mình biết à không phải không phải không phải mấy cái này nó chỉ là tùy phiền não thôi là quý sanh vipassana vắt cái lê xá thôi cái chuyện mà bây giờ mình nghe nó nhẹ hiểu nó mát lạnh mình nghe bây giờ cái trí mình ngon hơn mình tinh tấn hơn đức tin mình ngon lành hơn mấy cái này là tại vì đó là chuyện tự nhiên dạ, đến cái mức độ này giai đoạn này tự nhiên mình thấy cái đó thôi chứ cái đó là là, là không phải là đặc trưng gì hết trơn thì cái biết đó được gọi là đạo phi đại phi kiến tịnh rồi từ cái chỗ đó, đó mình mới đi đến mấy cái tịnh sau đó là đạo lộ tịnh và cái chi kiến tịnh đạo lộ tịnh có nghĩa là sao là từ đó từ khi mà vượt qua được cái cái đạo phi đạo chuyển tịnh không bị mắc kẹt ở trong 10 cái tùy phiền não đó mười trong cái nãy tôi nói 10 cái cám dỗ đó ừ, khi không kẹt cái đó thì tự nhiên nó mới đi thêm một cái bước nữa đó là mình thấy rõ cái sự xâm diệt của danh sắc hồi đó trước đó đó mình có thấy nhưng cái thấy đó, đó là phần lớn là do trí văn rồi khá hơn chút là do trí tư trí văn có nghĩa là do mình học đạo còn trí tư là do mình suy gẫm mình thấm thía còn cái trí tu á, là nó đến do cái biết trực quan của cái giây phút quán chiếu cái biết này không dựa trên suy tưởng mà nó do sự cảm nhận thực thực thực, thực thụ nha à rồi từ cái chỗ thấy danh sắc rõ hơn đó mình mới mới, mới trải qua các cái giai đoạn như là vì thấy rõ quá cho nên sanh tâm sợ hãi cái cái cái tam tướng của danh sắc rồi cái sự sợ hãi này mà nó khi nó đạt đến đỉnh điểm nó sẽ chuyển qua cái sự nhàm chán thì ngay cái giây phút mà mà mà sợ hãi tam tướng rồi đó mà đến mức đỉnh điểm thì gọi nó là kinh úy tuệ rồi tức là cái tuệ sợ hãi đó rồi cái tệ sợ hãi mà nó chín mùi nó sẽ chuyển qua cái là yếm ố tuệ có nghĩa là sao nghĩa là nó hết sợ vì nó qua cái chán bởi vì cái sợ nó so với cái chán nó là còn là, trẻ con nó còn là nông nổi nó còn là bồng bột nó còn là non yếu còn là chập chỉnh nhưng mà khi mà từ sợ nó chuyển qua chán thì bắt đầu tình hình nó khác rồi lúc mình dài dặn chỉnh chạc rồi cái chán này nó kéo dài ít ít lâu quý vị hỏi tôi lâu là bao nhiêu tôi nói dạ khó nói lắm ít lâu đây có thể để kéo dài khoảng chừng tối thiểu khoảng một giây hoặc là một phút là mình chứng thánh rồi và có khi nó kéo dài nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm à, rồi nó mới đi qua đến giai đoạn cuối cùng đó là sự hững hờ lãnh đạm thì nó gọi là hành xả tuệ hành xả tuệ đây có nghĩa là không chán nữa không sợ nữa mà nhìn nó giống như cái cảm giác một ông già mà 90 tuổi mà còn tỉnh táo vậy đó hồi mình còn trẻ đó mình ngon lành à, mình sung sức à, rồi tới hồi mình mình gặp phải những cái chuyện đời đó mình sợ hãi à, mình bị sốc nặng rồi sau cái giai đoạn mà sốc đến cái tuổi trung niên đó thì những cái sốc mà sốc của tuổi trẻ nó còn bây giờ nó chán thôi giờ còn chán nhưng mà sống thêm nữa đi thì cuối đời mình qua khỏi cái sợ qua khỏi cái chán mà lúc bây giờ nó hờ hững kệ đó. đời nó phải vậy mà nắng gió mưa sương là những hiện tượng thiên nhiên của đời sống thì cái nhân tình thế thái nó là cái chuyện bình thường cho nên cái trong cái đầu của người mà 90 đó nó giống mình tạm ví dụ giống như hành xã tuệ đó. không còn sợ không còn chán mà chỉ còn sự hứng hờ lãnh đạo thì trên cái nền tảng hứng hờ lãnh đạo này nè hành giả nếu đủ ba la mật cái phước duyên giải thoát đầy đủ thì hành giả mới bắt đầu trải qua các cái giai đoạn chuẩn bị cận hành thượng thứ ừ, chuyển tộc tức là hoặc là ừ, Parikam Maubacha đó Gotrafu rồi thì chứng chứng thánh thì đó là tôi vừa kể để cho các vị nghe thì cái giai đoạn chứng thánh nó gọi là tri kiến tịnh như vậy là chúng ta đã học đủ bảy tịnh nha <coughs> chàng chút nhớ cái quan tâm cái bài thất tịnh mà tôi nhớ là thất tịnh là tôi đã có giảng rồi có đúng vậy không thất tịnh tôi đã giảng rồi alo rồi nó ôm lại thôi trong pháp môn tự quán nói chung và phép quán thọ nói riêng thì phân tích rộng rãi là cái chỉ là cái hành trình tu tập bắt chánh đạo hoặc là nói rộng hơn là 37 phòng trợ đạo nhưng trong thực tế thì hành giả chỉ tập chú vào hai mũi nhọn công phu là chánh niệm và tỉnh giác như đức phật đã vô số lần nhấn mạnh này các tỳ theo cách duy nhất để chạy đua với thời gian là sống chánh niệm và tỉnh giác đây là lời giáo giới của ta cho các người nha rồi có Bali luôn đó là sát tí phích câu về phích khú xăm bách cha nô ca lăng a cái mì á cái là chạy đua với thời gian ha tại vì mình biết mình chết lúc nào À, sắp với thích quê thích cũng xăm ca lăng a và mỹ gian u âm căn nút xa sani cái cách duy nhất để chạy đua với thời gian tức là sống chánh niệm và tỉnh giác đây là lời giáo giới của ta cho các người chạy đua với thời gian ở đây có nghĩa là chờ chết là sống nốt quãng đời còn lại trước khi tắt thở ai trong đời này cũng phải có lúc chết à, nhưng mà có đến hai cái chữ chờ chết thanh thản an lạc chờ nó đến hay lo lắng sợ hãi trước khi nó xảy ra trong tiếng Pali ấy, có cái động từ ca lăng caro tí có nghĩa là chết là mệnh chung từ trần khuất núi quá vãng nhưng mà nghĩa đen của động từ này có nghĩa là đóng lại cái dòng chảy của thời gian ta có sống đến bao lâu như nữa thì chính cái chết sẽ khiến mọi thứ trước đây trở nên vô nghĩa như là chưa từng xảy ra và người học Phật ai cũng phải hiểu rằng bất cứ giây phút buồn vui thiện ác nào trong đời cũng chỉ xảy ra một lần duy nhất mà thôi cái sao mà nó có xảy ra thì nó nhiều lắm nó cũng chỉ giống cái trước thôi chứ nó không phải là cái trước nhớ nha cho nên phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng hết ở phía trong rừng có, có, có nghe kịp chỗ này không phút giây nào cũng là phút giây cuối cùng hết là vì sao là vì tất cả thiện ác buồn vui nó chỉ xảy ra đúng một sát na rồi nó biến mất rồi một cái sát na khác tiếp tục tiếp tục và tiếp tục Dạ, và tôi nhắc lại cái sau đó nhiều lắm là nó chỉ giống cái trước chứ không bao giờ mà nó có một cái gì đó mà nó kéo dài thời gian quá một sạc na chuyện đó không bao giờ có nhớ nha mỗi thứ nó chỉ xuất hiện một sạc na thôi ừ. chuyện buồn vui chỉ một sạc na thôi lại cảm giác hay tâm trạng nào cũng chỉ tồn tại trong một sắc na nên giây phút nào trong đời cũng là giây phút đầu tiên và cuối cùng đầu tiên có nghĩa là nó, nó chưa từng xuất hiện và nó cũng sẽ không có xuất hiện nữa nó chỉ có một lần này thôi ừ, cho nên cái sát na nào cũng là đầu tiên và cuối cuối cùng cái chết là một kết thúc đáng sợ đối với nhiều người vì dầu ta muốn hay không nó vẫn phải xảy đến nhưng người học đạo thì phải nhìn về cái chết bằng một nhận thức khác khi mà nó hiểu rằng mình thật ra đang chết trong từng giây từng giây từ danh đến sắc người không hiểu rõ buồn vui là gì sống và chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau trong khi đó đời sống thực ra là một hành trình của vô số lần chết nếu không phải là cái chết của vị la hán thì diện mệnh chung ở kiếp sống này cũng được tiếp nối với kiếp sống khác bằng một sắc na tâm giống hệt như sự tiếp nối của những khoảnh khắc buồn vui trong đời sống này cũng luôn được tiếp nối bằng một hay nhiều sắc na tâm trùng về vì không hiểu được điều này nên ta thường sợ hãi cái chết cuối đời hơn là cái chết giữa đời đó là sao có nghĩa là theo ở trong Thì đàm ấy từ cái giây phút mà mình thiện mà nó chuyển qua bất thiện nó có những cái sát na hữu phần nó độn dính giữa từ cái giây phút mà mình thấy rồi mình chuyển qua cái nghe đó thì hai cái cái cái, cái, cái tiến trình này cái, cái process này nè cái tiếng Bali cái là quy thí này nè nó cũng phải có những cái sắc na tâm quý quý phá phá quan gá nó, nó độn chính giữa nó có nó có động nghĩa là từ thiện qua ác từ buồn qua vui từ thấy qua nghe từ nghe qua ngửi thì nó luôn luôn nó là gồm nhiều cái cái cái chập mình gọi là nhiều cái chập hay là nhiều cái cái cái chặn hay là nhiều cái process à, mà nó cái process này nó tiếp nối cái process kia bằng bằng ít hay là nhiều cái sát na tâm hữu phần mà tâm này nó chính là tâm quả chứ nó không có thiện ác gì hết nhớ nha cái này trong đây là cái học ai thì đàm thì hiểu cái này nha còn chết là sao nếu không phải là vị la hán thì cái tâm mạng chung tâm tử nó xuất hiện thì sau ngay sau khi cái sắc na tử nó biến mất thì cái tâm tái tục tức là tâm đầu thai nó xuất hiện à, để cho mình có mặt một cảnh giới nào đó mà mình nghe như vậy mình cứ tưởng là có một người nào đó đi từ cõi này qua cõi kia không có không hề có cái chuyện người đi từ cõi này qua cõi kia cách nói mình tặng kinh á kể chuyện này cái chuyện kia mình nghe mình hình dung hình như nó giống như vậy mà không phải theo a tỳ đàm á thì mọi thứ nó đã kết thúc trong mỗi sát na rồi có một điều là cái thiện tâm cái ác tâm lúc này nè nó sẽ tạo ra một cái tâm cầu thai cho kiếp khác quý vị hỏi tôi bây giờ nó nằm ở đâu nó chưa có duyên thì mình chưa có thấy được nó khi nào mà đến cái lúc mà nó trổ đó, thì chính cái tâm đó nó sẽ trở nó chính cái tâm thiện ác bây giờ nè lúc đó nó, nó, tâm tâm thiện ác xuất hiện bây giờ nó sẽ tạc sẽ âm thầm kín đáo tạo ra một cái tâm tái tục mà khi duyên đủ thì tâm tái tục nó xuất hiện và nó chỉ xuất hiện đúng một sắc nè à, cũng giống như khi mà lửa lửa, lửa mà nó chưa đủ duyên á lửa mà nó chưa đủ duyên á bánh xe thép viên đá lửa rồi xăng rồi ga mà nó chưa có là chưa có một cái sự gọi là kết hợp nhau đó thì mình không biết lửa nằm ở đâu ở đây cũng vậy nha ở đây cũng vậy thì có nghĩa là là lúc đó nó có chúng ta có thể vừa trải qua một cái đời sống gọi là thanh tu khổ hạnh vô cùng trong sạch nhưng mà nhầm cái lúc mình tắt thở là một cái ác quả trong quá khứ nó nhầm cái lúc nó trổ trổ sinh cho nên nó mình tu một đời đến lúc chết mình bị đọa là chuyện rất là bình thường mà cả đời mình đó là đâm cha chém chú mà có hồi mình tắt thở rồi mà mình vẫn sanh thiên vẫn trở lại thân người thì đó là chuyện bình thường là bởi vì vấn đề là sau khi mà cái tâm tâm mạng chung mình nó xuất hiện đó à, thì ngay lúc đó cái quả nào trong quá khứ nó trổ thì mình sẽ theo cái quả đó mình đi cái vị ngay kịp nếu mình nói chuyện trước mặt nhau thì tôi có một cái tờ giấy hoặc có cái tờ tấm bảng thì tôi vẽ về thế ngay tức là quý vị có tu gì nên nó nhưng mà lúc mà mình tắt thở đó thì ngay cái lúc đó cái nghiệp nào trong quá khứ nó cho quả thì mình sẽ theo cái đó mà mình mình mình tính à, thí dụ như bây giờ là mình mình à, mình à, mình, trồng trong vườn của mình đó là ba chục loại trái à, thì bây giờ khi mà mình có xiên có làm biến mình có cần cù hay là có ăn chơi thì cũng cần biết mà tôi chỉ biết đúng cái ngày đó quý vị nằm ngủ đi nữa thì tự nhiên ớt nó cũng ra ra hoa ra trái vào ngay cái ngày đó cái tháng đó thì tự nhiên trái cà nó ra qua ra trái dạ, dầu quý vị có nằm ngủ thì nó thì cái những gì quý vị đã gieo đã trồng thì đúng cái ngày nó ra cho nên nhiều khi tôi đó là cách đây năm ba năm trở lại tôi chí thú làm ăn mà tự nhiên năm nay là trong vườn của tôi không có cái trái gì tôi ăn hết bởi vì nó chưa có trổ còn quý vị năm ba năm trở lại đây quý vị làm biến như là cái gì vậy đó nhưng mà có một điều là 10 năm trước 15 năm trước quý vị đã có trồng trồng chôm chôm nhãn sầu riêng măng cục rồi cho nên mấy năm nay của vị là biến thiệt đó. nhưng mà năm nay nè là sầu riêng nhãn bòn bon mông măng cục dâu rồi đó nó, nó, nó trổ ra à phải ăn không kịp mà tôi nhắc lại mấy năm nay của vị là biến như con con trâu nhớt vậy đó à. mà trong khi tôi đó thì mấy năm nay tôi rất là cằn mẫn chí thú làm ăn à, mà trong khi năm nay đó là tới cái mùa trái bên quý vị đó, là bên đây tôi chỉ có để nhìn mà tôi rõ giải thôi chứ còn tôi không có gì để tôi ăn hết là vì sao là vì đồng ý mấy năm nay tôi siêng thiệt nhưng mà những cái mà tôi trồng nó chưa tới lúc nó nó ra trái nhớ nha nhớ nha nó chưa có ra trái cho nên nó nhiều người mình thấy họ trời ơi đất hỡi mà phước họ hưởng cũng kịp còn có người tu hành mà mình nhìn đã mình muốn hôn cái chân của họ luôn mà coi như tai bay quạ gửi dồn nhập chết rồi thì sống thì không đủ ăn bệnh hoạn mà chết thì coi như chết tức chửi tưởi chết thảm máu me thương tật bệnh hoạn tùm lum hết là tại vì ừ, nhầm lúc còn hái cái trái cái trái cái trái đắng chỉ vậy thôi nhớ nha cho nên tôi đọc, tôi đọc lại đời sống thực ra là một hành trình của vô số lần chết nếu không phải là cái chết của vị la hán thì sự mệnh chung ở kiếp này cũng được tiếp nối với cái sống khác bằng một sắc ma tâm giống hệt như sự tiếp nối của những khoảnh khắc buồn vui trong đời sống này cũng luôn được tiếp nối bằng một hay nhiều sắc ma trung gian vì không hiểu được điều này nên ta thường sợ hãi cái chết cuối đời hơn là cái chết giữa đời có nghĩa là từ lúc mình sanh ra cho đến lúc mình tắt thở mình bị chết nhiều lần lắm mà mình biết từ đó mới có lòng tham sống sợ chết tiếng bali gọi là chi quý ni canh tại sao mấy cái này tôi thích tiếng bali để cho bà con bà con học thêm cái từ mới nha hồi nãy là ca lăng gách tí là chạy đua với thời gian hay là sống cho hết quãng đời còn lại còn bây giờ cái cái cái, cái tham sống sợ chết ở tiếng Bali gọi là cái tham sống tiếng Bali kêu là chi Jivita Nikanti nhớ nha học được mấy chữ này cũng tốt ừ. từ đó mới có lòng tham sống sợ chết do tác động của hữu ái hữu ái nghĩa là mong mình có mặt và mong mình tồn tồn tại nhớ nha mong mình có mặt mong mình tồn tại ngay đến một người giàu đang sống trong tình trạng tồi tệ đến mấy thì cũng vẫn luôn yêu thích sự sống hơn là ý muốn tìm đến cái chết à, ta thử làm một cái tỷ lệ xem coi trong một điểm người mênh mông của thành tinh này nó có bao nhiêu người sẵn sàng hướng đến cái chết dầu tại điều kiện sống của ta có tồi tệ đến mấy đi nữa dầu còn là năm ba phút chúng ta cũng gắn gượng hơi tàn để mà sống chứ không ai mà hiếm lắm hiếm hiếm cái người nào mà mà nghĩ đến cái chết mà nếu có là chẳng qua họ do họ trong lúc mà, mà bốc đồng nông nổi bồng bột thì họ họ, họ, họ, họ nghĩ liền vậy chứ thật ra cho họ có thời gian suy nghĩ lại thì tôi nghĩ hiếm lắm nha ừ, ai cũng phải tham sống tự chết đó là cái bản năng tự nhiên của phần thu phần lớn trong số ta tôi số chúng ta biết không phải vì một lý tưởng hy sinh ghê gớm nào đó thì đa phần cũng phải là những người đã chán trường cuộc sống đến mức cùng tột thì mới nghĩ đến cái chết theo Phật pháp mà nói sự chán trường nó đi ra từ một ngã chấp tôi đang bị thế này cuộc đời đang đối xử với tôi như thế kia Họ không muốn sống chỉ vì họ không biết rằng cái gì sẽ chờ mình sau cái chết Họ không muốn sống chỉ vì họ muốn chạy trốn cái gì đang diễn ra trước mắt Đang đè nặng trên đầu của họ và họ không thật sự hiểu đó là gì Còn riêng sự chán ngán danh sách của hành giả thì lại khác hoàn toàn Họ chán trường trong một sự điềm tĩnh và đầy hiểu biết Biết có hiểu nghe kịp không ta? Nghe nó chán, mà tưởng nó giống nhưng mà nó khác Một cái chán có hiểu biết à thí dụ như mình thấy cái cảnh mà mà giành giật đua chen rồi đầu tắt mặt tối tần tảo một nắng hai sương mà cuối cùng thì cái đời sống nó cũng chẳng ra cái gì hết mình chán nó khác à, cái chán nó khác còn cái chán của một cái hành giả mà họ thấy rằng là danh sắc nó xuất hiện và nó sanh diệt chớp nhoáng họ thấy rằng là có sống làm ông hoàng đế 9 tỷ năm trong hành tinh này thì sống chỉ là sống mà thôi ăn chỉ là ăn mà thôi cái mục đích rốt ráo của đời sống là cái gì chỉ là để có mặt vậy ăn cái này mập cái thay như vậy để mà hưởng thụ cái này cái kia mà ý nghĩa xa hơn nữa sâu hơn nữa cao hơn nữa là cái gì không có không có tôi nhắc lại không có dầu có là phạm thiên đi nữa à, dầu có là phạm thiên dầu có là phạm thiên vô sắc phi tưởng hay phi tưởng đi nữa thì có mặt trên đời này để làm cái gì đây là một vấn đề rất là lớn người không có đạo bữa hổm tôi nhớ có một lần nó vô facebook tôi thấy ai trong room của mình post lên một đoạn một cái bài giảng của chúng tôi về cái cái sự vô vị của dòng luân hồi thì tôi có đọc được comment của người ta bên dưới người ta để thế này đời đã buồn mà đọc thêm mấy cái này thêm hư não alo các vị nghe rõ không mà tôi, tôi hiểu đó thời tại sao chư phật không ra đời vào cái thời những cái thời kỳ giống như thế này là vì bởi vì cái số lượng chúng sanh mà biết sợ sanh tử không có nhiều hôm nay chúng ta nói sợ đời là khổ rồi chúng ta đi tu với thật ra cái khổ mà mình sợ chỉ là sợ cái khổ khổ thôi mình chỉ chạy trốn cái gì nó làm cho mình khó chịu nó làm cho mình đau đớn thôi chứ thật ra đó gọi là biết chán cái sự hiện hữu biết thấy cái sự vô vị tẻ nhạt vô nghĩa đó để mà cầu giải thoát thì có thể nói là 0,1% chỉ không phải một phần trăm thôi vì cái là phải là bậc đại trí thượng thừa đó thì may ra chứ còn không đó thì tôi đã nói với quý vị rất là nhiều lần tôi chỉ sợ vì tôi sợ cái xa đọa tôi sợ những cái thảm cảnh luân hồi mà tôi muốn giải thoát chứ còn thật ra đó là nếu luân hồi mà đừng có bị xa đọa đừng có bị thảm cảnh thì tôi tôi yêu cái cuộc luân hồi lắm tôi chưa đủ cái trí tuệ để mà chán sợ cái vị ngọt đâu quý vị tôi kể nha tôi sợ nhất là cái chuyện là thương mà phải xa cái cảm giác nó dễ sợ lắm quý vị dễ sợ lắm thương mà phải xa muốn mà không được ghét mà phải gần sáng nay chúng ta tình cờ đọc một bài báo có một bà cụ ở Việt Nam á Việt Nam mình là một nước đất nước không phải là pháp trị mà chỉ là là là tiền trị cho nên nó là ai có tiền là là là cha chú một cái bà cụ chín mươi mấy tuổi mà nhiều thời gian nhiều năm nay bà cứ đêm đến bà ngủ không được là vì sao là vì cái quán karaoke karaoke gần nhà nó cứ nó hát suốt luôn cuối cùng là bà phải qua bà, mà ngủ nhờ bên cái đồn công an ấy, cái đồn cảnh sát ấy. chứ còn ở nhà bà ngủ không nổi mà nếu ở trong cái xứ sở mà không có nằm kế đống rác á, thì cũng nằm kế những cái tiếng ồn à, thì như vậy thì mình chịu không nổi chứ bên mấy xứ mà văn minh cái đó mà cảnh sát họ đã can thiệp rồi nhưng mà bên những cái xứ như mình á thì mình mấy cái đó mình chịu thua thì trong dòng liên hồi những cái chuyện nó làm cho tôi cũng sợ sợ chỗ là sao phải sống trong cái cảnh bất toại mà mình bất lực không biết làm cái gì hoặc như có một lần tôi đọc tôi tôi đọc cái phần cái cái phỏng vấn bà bà mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang bà kể khi mà nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang mà hấp hối bà biết chỉ cần có 800 đồng Việt Nam lúc đó để mua cái viên thuốc xuyển là cứu được rồi bác sĩ nói bác sĩ nói bây có cái viên đó đó là Nguyễn Trung Cang sống mà cái viên đó bà hỏi bao nhiêu bác sĩ nói 800 đồng tức lúc đó làm sao bấm long mà lúc mà, mà nguyện bà mẹ Nguyễn Trung Cang mới không có khả năng bởi vì 500 đồng của Việt Nam Cộng Hòa đổi qua ra nó có một đồng của chế độ mới mà bây giờ người ta cần tới là 800 đồng để đưa cho, cho Nguyễn Trung Cang cái viên thuốc cho ổng thở mà cái vị biết là làm gì có cuối cùng thì không có gì nó tan nát cho bằng bà mẹ để con nó chết trên tay mà một lý do rất là là là là là, là vô là vô vô lý đó là một lý do một lý do vô lý đó là chỉ vì không có tiền chứ không phải con mình nó là nan y tuyệt chứng không phải là thầy chạy bác sĩ kê không phải mà hoàn toàn cứu được là chỉ vì một chuyện nhỏ xíu thôi đó là mình không có tiền hoặc là có những cái dòng lương hồi mà mình bị án oan mà mình phải bị tử hình hay là bị nhốt trong cái hầm sâu ngục tối rồi có những kiếp lương hồi mà coi như mình bị phải ngồi xe lăn bị tiêu tiểu tại chỗ rồi vợ bỏ chồng bỏ người con cái thì lưu lạc tha hương gái làm điếm trai làm cướp có những dòng luân hồi có những những cái dòng những cái lần trong dòng luân hồi mà chúng ta phải chứng kiến bao nhiêu là cái tử biệt sanh ly muốn mà không được thương phải xa ghét phải gần vân vân và vân vân ừ. thì lúc đó sợ luân hồi là sợ cái đó đó sợ cái chuyện mà ờ, những cái chuyện mà tôi vừa kể đó ừ chứ còn mà kiểu mà uh, sống mà kiểu như họ mấy lần tôi mô tả là mình có khả năng mình bay nhảy trong khắp vũ trụ đi ghé qua các cái hành tinh ha bay đi như bướm như như là chim ha muốn gì được nấy không biết đói không biết lạnh là gì hết chỉ tung tăng vui chơi trong gọi là nhiều tỷ năm như vậy thì tôi nghĩ mình dựa vào đâu để mà mình chán nhưng mà bậc đại trí lại khác họ sẽ tự hỏi bay hoài vậy hả trời ăn hoài vậy hả rồi sống gì để làm cái gì đó là riêng bậc đại trí họ mới có những cái tự vấn như vậy còn người bình thường họ không biết sợ rồi, rồi khi mà mình không biết không biết sợ thì mình sống dốc sức cho cái niềm đam mê trẻ con và khi mình dốc sức đam mê mà tới lúc mà mình bị sốc đó, thì cái sốc của mình đó, nó gọi là không tưởng nổi cái buồn của mình cái đau của mình cái giận của mình cái sợ của mình là không tưởng không không tưởng nổi đâu ừ. cho nên ngày hôm qua tôi có nói một chỗ là muốn lìa khổ phải chán vui là chỗ đó thưa quý vị ai mà mà mà mà mà, mà ham thích lời khen đó, tới họ mà bị chê đó hả bị chửi đó nó sốc gấp ngang lần cái người cái người người, người bình thường tôi nhắc lại ai mà càng khoái mà được khen chừng nào nó tới họ bị chê đó, nó sốc dữ dội lắm ai mà khoái sống hưởng thụ chừng nào đó tới họ mà bị mà gọi là phải chịu đựng cái gì đó là dễ sợ lắm họ chịu không nổi nha họ khổ cái khổ họ lên nhân gấp mấy lần vừa là khổ do thực tế một phần là khổ do tâm lý nữa nghe cái này mấy cái này phải nhớ à, ta không muốn sống chỉ vì ờ, vì muốn chạy trốn cái đang diễn ra trước mắt đang đè nặng trên đầu vì chúng ta không thực hiện đó là gì còn riêng sự chán ngán danh sách của hành giả thì lại khác họ chán danh sách à, trong một sự điềm tĩnh và đầy hiểu biết họ không tha thiết sự tồn tại của danh sách vì họ hiểu rõ chúng thật ra là gì ở đây ta phải thấy rõ sự khác biệt rất lớn giữa sự chán ăn của một người bệnh và sự kiên ăn của một người người hiểu rõ ừ, các món ăn các vị có nghe rõ không có người nói với tôi là mỗi lần tôi đọc đó thì âm thanh nhỏ mà tôi mới vừa đọc đó các vị nghe nhỏ hay lớn alo à, nó khổ như vậy đấy quý vị có để ý thấy đức phật đã dùng chữ anupasana anupasana có nghĩa là gì pasana có nghĩa là sự quan sát à, mà anu ở đây có nghĩa là liên tục anupasana có nghĩa là sự quan sát liên tục sự nhìn ngắm không gián đoạn sự lặp lại nhiều lần cái việc quan sát trên bốn cái thể tài niệm xứ niệm xứ ở đây có bốn có là bốn cái đối tượng mà hành giả phải liên tục à, trong từng ngày từng giờ từng phút dùng niệm và tuệ để quan sát bốn niệm xứ chính là cảnh danh sắc được chia nhỏ ra giúp hành giả quan sát danh sắc từ thô đến tế thô là quan sát danh sắc qua từng hơi thở từng động tác tư thế sinh hoạt còn tế tức là mình quan sát nó qua những cái tâm trạng cảm xúc diễn ra trong lòng mình hay qua sáu căn của mình hành giả phải trao dồi niệm và tuệ chẳng những thường xuyên mà còn là thường trực các vị có phân biệt được chữ thường xuyên và thường trực không ta alo các vị có phân biệt từ được thường xuyên và thường trực hay không đó trong tiếng mỹ nó khác nhau một cái often một cái always cái thường xuyên là often còn cái mà thường trực đó là always à, thường xuyên ví dụ như là ngày nào tôi cũng làm hết trơn á này gọi là thường xuyên nhưng mà thường trực thì thì phải xét lại à, nha ừ, thường xuyên và thường trực à, chẳng những thường xuyên mà còn là thường trực để luôn sống trong một nhận thức rõ ràng và tỉnh táo rằng đây là danh đây là sắc đây là cảnh danh sắc sự ghi nhận này là danh pháp danh pháp đang quan sát danh sắc ở đây không có ai làm việc quan sát cũng không có ai là đối tượng bị quan sát chỉ có danh pháp đang quan sát danh sắc mà thôi trong số giải kinh đại niệm xứ có nói đến bốn thứ tỉnh giác sâm bá chân nhá hay là sâm bá cha nó để hướng dẫn mà mô để hướng dẫn và mô tả về sống tỉnh thức liên tục của một hành giả tự quán một là sắp ba sâm bá chân nhá cái này mình đã học rồi ôm lại thôi sắp ba xong nó cảm giác là khả năng tỉnh thức liên tục để biết rõ những sinh hoạt hay hoạt động nào là thuận tiện thích hợp lợi ích cho công phu tu tập à, nếu mà nó lợi ích đó, cho tu tập đó, thì thì mình tiếp tục còn thấy nó nó nó không có lợi cho mình tu tập hết nhất là nó nó nó có hại cho cái cho cái chánh niệm cho cái tuệ quán thì mình không không tiếp tục nữa cái thứ hai là là là là, là cái thứ nhất là sắp cái thứ nhất là sách cá sapa nhá là biết cái gì có lợi sách tay với samatanya là biết cái nào nó, nó thuận tiện để mình trong việc tu tập cái thứ ba là vô cho nó samatanya là mình biết rõ cái môi môi trường sống cái đối tượng tiếp xúc đối tượng mình làm việc ấy, nó có hại cho cái, cái công vụ hay không cái thứ tư đã xăm mô xăm phải nhớ là liên tục sống ở trong một cái nhận thức rằng là uh, không có ai ở đây hết chỉ có danh sắc làm việc với nhau các vị chờ tôi vô tôi gắn cái cục pin hết pin rồi phải gắn pin giống như mình mình, mình ở giờ ăn vậy đấy đối với một hành giả tu phép quán thọ tức là thọ quán niệm xứ đó thì cũng cứ theo những gì vừa rồi là cảm ơn cứ lâu lâu cái cho cho cho cho cho vậy đó cho cho cái nghe rõ vậy đó chẳng hạn như uh, nghĩa là thay vì cảnh đề mục là thân tâm thì ở đây thu gọn trong cảm thọ nhớ nha ừ, bây giờ tôi phải dừng lại này chỗ này một chút dầu quý vị hành giả có tu đề mục nào đi nữa thì căn bản vẫn là tu niệm xứ nào thì căn bản vẫn dựa trên thân quán tức quán thân quán mà mà mà mà mà, mà phải nói mà mở đơn nha mà mà để gì hiểu lầm quá thân quán chủ yếu là quán oai nghi có nghĩa là sao ta có nghĩa là mình vẫn sinh hoạt bình thường nha tức là không phải là thiền có nghĩa là mình dẹp hết mình không có thèm mà ăn uống đi đứng tiêu tiểu tắm rửa không phải mình là hành giả mình tu tâm chứ đâu phải là mình mình mình, mình trở thành một quái nhân quái kiệt đâu nha cho nên là mình vẫn đi đứng sinh hoạt bình thường nhưng mà nếu mà mình là chỉ là người tu thân quán niệm xứ đó ha thì đi biết là đi ngồi biết là ngồi thở ra biết thở ra thở vô thở vô khi không có việc gì để làm thì mình quay về hơi thở à, hoặc là mình chọn cái đề mục bất tịnh đề mục tử thi đó nhớ nha bây giờ tôi đang đang nói cái, cái kỹ thuật của ngài thôi của tôi tôi biết cái gì mà có kỹ thuật tôi nhắc lại dầu tu bốn niệm xứ nào đó thì chuyện đầu tiên là vẫn phải là thân quán niệm xứ nếu mà mình th- uh, ờ, tu đang tu mình đang chọn cái thân quán niệm xứ đó thì làm gì biết cái đó đang ví dụ như bây giờ không có việc gì để làm thì mình quay về với đề mục gốc của mình cũng trong thân quán ví dụ như quay đề mục gốc là à, quay về đó là quay về với hơi thở hoặc là quay về với đề mục thể trượt quay về với đề mục quán chiếu bốn đại nha còn mà lúc đó mà nó lại xảy ra cái chuyện gì đó cần mình phải cần phải ra tay giải quyết ví dụ như mình ngứa mình gãi rồi cái mình biết ngứa biết đang gãi rồi bây giờ có việc có ai kêu cửa nè có ai có ai bấm chuông người ta rồi cái mình đứng dậy mình biết mình đứng dậy đi biết đi đó thì đó gọi là thân quán nhưng mà nếu mà mình tu thọ quán là sao cũng y chang như vậy cũng y chang như vậy nhưng mà cái chú ý chủ yếu của mình đó là cảm giác đang ngồi biết là đang ngồi nha rồi đang ngồi đang ngồi biết rồi biết đang ngồi lúc đó rồi bây giờ đã hồi nãy nói rồi không có việc gì để làm thì ta làm sao ta quay về với hơi thở ừ, rồi tôi quay về hơi thở thì lúc đó thở ra bằng cảm giác gì tôi biết rõ thở vào bằng cảm giác gì tôi biết rõ lúc đó có tiếng tiếng chuông bấm cửa nè nếu mà thanh quán á thì tôi chỉ biết đứng lên ngồi xuống bước đi chạm tay vô cửa hoặc là hé cái màn coi ai nha để hai phải quên nữa thiền gì thì thiền chứ cũng phải sinh hoạt cẩn thận nha giống người ta một chút có nghĩa là à, trước khi mở cửa cũng phải hé coi coi người nào giống như nó đâm vô nó lụi cho cái rồi chết sao dạ, thân người khó được phận pháp khó gặp mà sống ngu quá thì, thì, thì, sống bất cẩn nữa thì chết uổng cái mạng mình nha cho nên là cũng phải vén cái màn coi ai cái đã lúc vén biết rõ nha đó là thanh quán còn thọ quán là lúc bước đi mà khó chịu biết khó chịu ừ. còn nếu mà tâm quán thì mình vừa đi vậy đó mà khó chịu mình biết đây là tâm sân còn khi mà thọ quán mình bước đi mình biết đây là khó chịu trong rừng có nghe không ta tu tâm quán thì biết đây là tâm sân tu thọ quán thì biết đây là thọ ưu tu thân quán thì chỉ biết đang bước đi tu pháp quán thì biết đây là sân tiền cái hay thân xứ trong mười hai xứ hay biết đây là khổ đế đó là pháp quán có nghe kịp không tôi, cái này là tôi đang tả cái lúc mà mình từ trong cái chỗ ngồi thiền mà mình bước ra mở cửa nha phải nghe cái kỹ nha chứ chứ còn mà tôi ớn nhất gì mà mấy bà con việt nam mình ảo á mai mốt đi kể lại nó ông nói tu pháp quán nghĩa là biết đây là tâm sanh thôi là chết tôi nha cái này tôi đang tả cái cái, cái quá trình à, cái tâm cái quá trình tu tập của mình từ cái lúc mình đang ngồi tôi đang tả mà tôi đang nói cái chỗ mà, mà mình đang ngồi thiền mình nghe chuông cửa mà đó mà thường mình nghe tiếng chuông mình không có vui thường mình phải trừ phi là mình biết là mình đang có cái hẹn với cái người mình thương mình thích thì thôi chứ thông thường là bản thân tôi đó thì tôi nghe chuông cửa tôi khó chịu lắm là bởi vì đó là một đó là mấy cái người đưa thơ mà thơ quý vị biết không thơ mà để cho mình vui đó là hiếm lắm thường là ba cái gì đó ba cái quá đơn bên đây nó kêu là bill còn không là ba cái quảng cáo tầm bậy tầm bài gì đâu không mà cho nên bên đây mình nghe nó bấm chuông bực lắm một là nghĩ đến ông đưa thơ còn hai nó là ai đó hàng xóm họ thấy cái gì đó bên đất của mình hôm qua họ kêu ừ, còn không nữa là cái những cái người mà quen mà đến mà họ không có có, có báo tình trước là thường nó là khách là không có vui không mà mấy cái khách tào lao nha cho nên nói chung là nghe bấm chuông cửa tôi không có vui cho nên tôi mới lấy cái chuyện đó tôi mới, mới, mới mô tả cái quá trình tu bốn niệm xứ đó đang ngồi mà mà nếu mà tôi là người tu thân quán trăm phần trăm thì tôi đang ngồi tôi, tôi, tôi nghe nghe bấm kính con là tôi biết đang nghe rồi bắt đầu tôi mới nhớ, đứng đi xả mở cái chân tôi ra tôi biết đang mở chân đứng lên biết biết đứng lên rồi tôi bước tôi biết tôi đang bước tôi vén cái màn hé hé nhìn biết đang vén màn biết đang nhìn rồi bắt đầu tôi mở hay không mở tôi biết nha thì đó là tu thuần túy thân quán còn thọ quán có nghĩa là khi mà tôi nghe kính con như vậy tôi khó chịu tôi biết ờ à, đây là thọ ưu nha đứng lên thì vẫn có vẫn thọ ưu mà rồi tôi bước đi trong nó thọ gì dễ chịu phải không rồi biết đây dễ chịu mà vẫn tiếp tục khó chịu phải không ờ đây là khó chịu đó là thọ quán còn tu tâm quán là sao tôi, tôi cũng đang ngồi đó tôi nghe kính con biết ờ đây là tâm sân là tôi biết cái người bấm chuông là cái người mà tôi đang rất là muốn gặp thì tôi biết ô đây là tâm tham cái bị nghe kịp không cho nên tu cái gì thì cũng phải là là là tu lấy cái thanh quán làm nền nha vẫn là phải vẫn lấy thần quán làm nền là vì sao vì mình là nhân loại mình là con người mình phải sinh hoạt chứ à, còn cái chuyện mà anh là thọ quán anh là tâm quán anh là pháp quán là chuyện của anh nhưng mà căn bản anh phải là sinh hoạt bình thường và trên cái nền đó nếu mà thanh quán thì chỉ biết các đề mục của thanh thôi còn nếu mà anh chọn cái đề mục thọ quán thì anh vẫn sinh hoạt bình thường nhưng mà cái mình để ý đó chính là cái cảm giác à còn nếu mà anh là người chuyên chú trong cái tâm quán thì anh vẫn sinh hoạt bình thường anh vẫn chánh niệm nha anh vẫn sống cái chánh niệm của thần quán nha ừ. anh vẫn đi biết là đi ngồi biết là ngồi mà trong lúc đi đó đó mà nó có cái tâm thiện tâm ác gì đó à anh biết anh biết ơ ờ, à, ờ, nó nó nó đây đây tâm sân rồi rồi rồi tâm thiện đây đây là tâm thiện thọ hỷ nè đây đó tâm thiện thiện đây là tâm tham thọ hỷ nha ừ, đây là tâm tham thọ hỷ ừ. biết thì đó là tu tâm quán còn pháp quán thì thì thì mình sẽ học sao ờ, nhưng mà ở đây tôi vẫn nhắc không nhắc cái gì cũng, cũng ấm ức mơ hồ với nó là cái gì tu pháp quán chính là cùng lúc tu cả bốn niệm xứ cái này nó hơi ghê cho đó à nó ghê mà nó nó cùng lúc nó tu cả bốn niệm xứ mà nó lại là chuyên nghiệp hơn nó đòi hỏi anh trí anh phải nhanh và anh phải có một cái nền tảng kiến thức thật là vững thí dụ như anh đang bực mình á bên bên của ta thọ quán anh chỉ biết đây là sự khó chịu bên tâm quán thì anh chỉ biết đây là tâm sân nhưng mà bên cái cái cái cái, cái pháp quán á, anh biết đây là khổ đế hoặc là anh biết đây là sân truyền cái hoặc là anh biết đây là ý xúc đây là ý xứ dạ yeah, nó ghê nó ghê chỗ đó tức là bên mấy cái kia đó bên mấy cái quán bên mấy cái, mấy cái pháp quán kia mấy cái niệm xứ kia đó mình ví dụ thôi nha ví dụ thôi chứ đừng cái ôm này là chết mình chỉ biết đó là ông a bà b thôi biết đó là đàn ông đàn bà biết đó là con nít chứ đó là người già đủ rồi nhưng mà bên pháp quán á, thì mình biết đó là ông kỹ sư về hưu biết đó là cái anh à, lao công bị đuổi việc mình biết đó là nhà sư hệ phái bắc công đó thí dụ như vậy cái là mình cái biết nó phải chuyên nghiệp hơn nó đòi hỏi đến kiến thức ừ, nó chi tiết hơn nhớ nha đây là ví dụ thôi nha tôi ớn nít là mấy cái bài con bởi họ không có cái bà con nào mà tôi nghĩ tại tôi lấy người đó mà sống chỉ cho nó chặt đất họ đi gọi phone cho một vị sư họ nói sư giác nguyên giảng là mình tu hành nó có ba đường để mình đi một là sanh tử à, hai là giải thoát còn cái đường thứ ba là con quên rồi quý vị nghe trên đời này có cái người mà nó ác như vậy tức là tôi họ tôi họ tôi, tôi không biết là họ đã nghe cái gì mà tới hồi họ nhớ là họ nhớ như vậy đó họ nhớ là sư nguyên nói là mà tu là mình mình ở đời có ba đường đi một là giải thoát hai sinh tử còn đường thứ ba con quên rồi thì cái vị đó gọi phone hỏi tôi tôi nói đường thứ ba là đường về nhà bà đó nha đường thứ ba là đường về nhà bà tại vì nó không có cái đường nữa tức là tôi đoán nếu không lầm là bạn nghe tôi giảng về ba hành đó ừ, giảng ba hành có nghĩa là phúc hành đó là mình làm phước mình sanh về các cái cõi phạm thiên sắc và dục thiên còn phi phúc hành đó là mình đi bốn cõi đọa còn bất động hành á, là mình đi về các cõi vô sắc còn mà người mà chứng giải thoát thì niết bàn đó là bốn ừ. nói gì cũng được còn nói mà nói ba đó là một là là đi về cõi lành hai là đi về cõi dữ ba là giải thoát mà đằng này thì bả bả nhớ lung tung men bây giờ bả nhớ là là sư nói một đó là niết bàn hai là sanh tử còn cái thứ ba biết đi về đâu mà có nhiều người mình thấy mình gặp mấy người mình biết tại sao mà có cái chữ chặt đất mà họ chặt thiệt con ủ cơm cha mẹ thì thế rồi mình đang giảng gì mà sao nhân hóa sao đối với một hành giả tu pháp quán thọ thì cũng cứ theo những gì mà nói mà tu tập và cứ theo những gì vừa nói mà tu tập nghĩa là thay vì cảnh niệm một là thân hay tâm thì ở đây cũng thu gọn trong cảm thọ và cũng vẫn y cứ những gì vừa định bày chẳng hạn như đối với bốn pháp tỉnh thức vừa nói à, vì ấy tôi biết rõ cái gì có thể giúp ích cho pháp thọ quán cái gì có thể hỗ trợ cho pháp thọ quán người nào chỗ nào thích hợp cho phép thọ quán thọ quẩn không phải là của ai nó là một trong năm quẩn hiện giờ niệm và tuệ đang quan sát cảm thọ ở đây không có ai quan sát cả cảm thọ là cái được quan sát và tâm quan sát cảm thọ đều không phải là tôi hay bất cứ chết rồi trời đất ơi các bạn nghe rõ hả tôi đọc lại đối với một hành giả tu pháp quán thọ thì cũng cứ theo những gì mà những gì vừa nói mà tu tập nghĩa là thay vì cảnh địa mục là thân hay tâm thì ở đây thu gọn trong cảm giác cảm thọ thôi và cũng vẫn y cứ theo những gì vừa trình bày chẳng hạn như với bốn pháp tỉnh thức vừa nói đó thì vị đó luôn biết rõ cái gì có thể giúp ích cho quán thọ cái gì có thể hỗ trợ cho phép thọ quán cái người và người nào và chỗ nào thích hợp cho phép thọ quán thọ quẩn không phải là của ai mà nó là một trong năm quẩn hiện giờ niệm và tuệ đang quan sát cảm thọ ở đây không có ai quan sát cả cảm thọ là cái được quan sát và tâm quan sát nó cũng đều không phải là tôi hay bất cứ ai tôi nhắc lại không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng mà không hề có cái đống phụ tùng trong chiếc xe vì sao vì chính cái này nó là cái kia mình cứ tưởng là tôi tu tập có nghĩa là mình tách cái tu tập riêng mà tôi riêng mà chính là lúc này là lúc đang có niệm có tuệ thì mình chỉ biết niệm tuệ đang có mặt chứ mình không nên hiểu là tôi đang có niệm tôi đang có tuệ là vì khi mình nghĩ như vậy đó có nghĩa là cái tôi nó riêng rồi cái, cái danh sắc cái, cái cái cái danh pháp nó riêng không phải nha nhớ cái đó cho nên cái cảm thọ mà mình đang quan sát và ngay bản thân cái sự quan sát đó cả hai cái đó đó nó chính là cái mà mình hiểu lầm là tôi là của tôi nha nói chung quy về kỹ thuật đại khái đó, thì việc quán thọ hay đối với các niệm xứ khác hầu như là giống nhau có điều là vì bản thân các đề mục niệm xứ có chút sai biệt khác nhau nên kỹ thuật áp dụng cho từng niệm xứ cũng có chỗ khác nhau chẳng hạn như ba sự quán xét sau đây cũng có thể áp dụng cho các niệm xứ khác với những thay đổi cần thiết à, một hành giả biết rõ có tất cả ba loại cảm thọ thọ xã không phải thọ lạc mà thọ lạc không phải thọ khổ cái này nghe què vốn phải không nhưng mà rất quan trọng vô cùng và vô cùng quan trọng hành giả phải biết rõ cái đang có mặt nè trước đây nó không có và lát nữa nó sẽ không có cái chưa có hiện giờ là không có cái đã có hiện giờ là không có hiện giờ chỉ có cái đang có nghe quề giống không nhưng mà chính cái, cái quán sát này nè nó cho mình thấy thật sự là là danh sách nó vô thường cái này nó có mặt bằng cái sự biến mất của cái khác cái này nó phải biến mất để nhường chỗ cho cái khác có mặt tôi nhắc lại không có tu không có học thì nghe mấy cái này nó quề vốn nhưng mà thật ra nó vô cùng sâu sắc và vô cùng quan trọng phải nhớ rõ cái này tôi nhắc lại một lần nữa mình không có tu á mình cứ nói là thằng teo hồi đó nó còn nhỏ bây giờ nó lớn rồi bên năm nay nhìn nó nó, nó vậy thì nó trổ mã đó là cách nói của mình nhưng mà trong a tỳ đàm trong bốn niệm trong tứ niệm xứ thì không hề có cái vụ mà thằng tèo nó lớn là có đúng là bây giờ cái thằng tèo nhỏ là nó đã chết ngạt rồi nó đã không còn nữa rồi cái thằng tèo lớn này là một cái thằng mới nhớ nha theo tinh thần của tứ niệm xứ là anh phải hiểu như vậy anh phải hiểu như vậy nha cho nên hành giả phải luôn luôn nhớ rằng cái cảm giác dễ chịu này trước đây không có và lát nữa cũng sẽ không còn à, những cái nào đã xuất hiện thì không phải đang có mặt và sẽ có mặt những cái đang có mặt không phải đã và sẽ có mặt những cái sẽ có mặt không phải đã và đang có mặt có nghe kịp không ta cái đó rất là quan trọng rất là quan trọng phải nhớ như vậy đó nhớ nha chánh niệm đầu tiên hành giả phải biết rõ cái gì đã có thì không phải là đang mà cái gì đang á, thì nó không phải là đã không phải là sẽ cái này là lạc thọ thì nó không phải là khổ thọ mà khổ thọ nó không phải là xả thọ nghe rất là quề dốt mà tôi nhắc lại nó quan trọng là vì sao vì mình phải in trong đầu mình như vậy xả thọ cái sự hờ hững nó không phải là sự háo hức mà háo hức nó không phải là cái sự khó chịu mà sự khó chịu nó không phải là háo hức mà háo hức nó không phải là hờ hững mà tại sao phải tâm niệm như vậy vì phải tâm niệm đọc như một con két như vậy đó để mình hiểu rằng thì ra cái con người mà háo hức hồi nãy nó nó đã chết rồi nó đã biến mất khỏi cái vũ trụ rồi cái con người hiện giờ là đang là con người hờ hững nha là tỏ xả đó rồi bây giờ tôi đang khó chịu thì mình phải hiểu rằng á, con người khó chịu đang cái cái cái sự khó chịu đang có mặt còn cái sự mà háo hức hờ hững hồi nãy đó mất tiêu rồi hiện giờ là cái háo hức hờ hững nó đã được thay thế triệt để háo hức và hờ hững đã được thay thế triệt để bởi cái sự khó chịu tức là khổ thọ nha nhớ cái đó, cái đó quan trọng lắm phải biết rõ là cái cái cái cái cái con người vui vẻ hồi nãy nó bây giờ đã không còn nữa mất sạch rồi chết rồi biết mất một cách triệt để hoàn toàn rồi triệt là tuyệt đối rồi nha phải nhớ cái đó không có cái toàn ten dây nhợ gì con người cũ nữa hết mình thấy như vậy mình mới thấy là mình sanh diệt mình sanh tử trong từng phút thứ hai thì ông lại cái thứ nhất là biết rõ thọ này không phải là thọ kia rồi cái thứ hai hành giả phải biết rõ các thọ dựa vào xúc mà có xúc đây có nghĩa là sự gặp nhau giữa căn và cảnh không có đá lửa không có bánh xe thép thì không có cái cái sẹt lửa được nhớ nha mà tại sao phải quán chiếu cái này để thấy rằng là mọi cảm giác của mình là đồ đồ đồ tạm đồ giả nha à, tức là tức là không có hành trì thì nghe mấy cái này không không có phê phải nói là xài cái chữ nó hơi kỳ là không có phê nghe em có hiểu nhưng ủa cái này nó, nó, nó thường quá mà tại sao cũng cái nhấn mạnh hoài thế nó rất là là quan trọng là phải thấy phải thấy ồ nó là giả ta có nghĩa là thọ lạc không phải là thọ khổ có nghĩa là hiện giờ là cái con người dễ chịu bây giờ nó không phải là cái khổ hồi nãy nữa rồi tiếp theo biết rõ rằng cái sự dễ chịu này nè là nó, nó là do duyên mà có đá lửa bánh xe phải gặp nhau nó xẹt ra rồi nó phải gặp ga là gặp xăng gặp dầu nó mới cháy chứ còn bây giờ mà đá với lửa đá với bánh xe nó, nó chạm nha nó xẹt mà không có ai không có xăng không có ga thì nó, để nó cháy cái gì nó cháy cái gì nó xẹt cho vui vậy thôi nha cho nên nó là nó phải có đá lửa nè nó phải có bánh xe tép nè rồi nó phải có ga và có xăng thì mấy ông này cộng lại nó mới ra lửa thì cái thọ khổ cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu nó cũng y chang như vậy nó phải có căn tức là phải có thần kinh gì nè thị giác thính giác khu giác vị giác xúc giác rồi nó phải có cái cảnh để mình biết nó là nó phải có cái để mình nhìn mình nghe mình ngửi mình nếm đó. rồi hai ông đó nó mới gặp nhau cái cảnh đó cộng với thần kinh đó thì nó mới ra xúc nhưng mà gọi cho đủ là căng cảm thích nhưng mà, mà tại vì quý vị trong trong mình chắc phần lớn cũng học nên tôi né tôi mới nói cái thức làm chi cho nó, nó, nó nhức cái đầu cho nên chỉ nói là căng với cảm thôi mấy hai cái đấy gặp nhau thì mới ra xúc và từ xúc nó mới có thọ cái như là cảm giác dễ chịu hay khó chịu rồi từ cái cảm giác này nó mới có cái tham hay là sân si nha nhớ nha cái đó ừ. cho nên cái có ba điều mình đã phải biết khi tu thọ quán một là biết rõ thọ này không phải thọ kia thứ hai biết rằng thọ nào cũng phải dựa vào xúc mà có và cái thứ ba hành giả phải biết rõ rằng lục căn là vô thường các cảnh tầng là vô thường nên sáu xúc cũng vô thường mà sáu xúc vô thường thì sáu thọ là vô thường mà cái gì vô thường thì đó là cũng là vô ngã nhớ nha tức là bánh xe là vô ngã vô thường viên đá lửa là vô thường vô ngã cái cái lửa cái, cái đốm lửa mà nó xẹt cái tàn lửa mà nó xẹt ra nó cũng vô ngã vô thường và từ đó cái ngọn lửa mà cháy được nó cũng vô thường vô ngã nhớ như vậy nhớ như vậy đó và cái gì mà xây bằng cát trên một cái nền cát thì làm sao mà nó nó lâu bền cho được lát nữa thủy triều lên thì bao nhiêu lâu đài bao nhiêu thành quách bao nhiêu tượng hình trên biển mà mình vừa tạo ra mất sạch vì căn bản những thứ mà chúng ta vừa xây nó là cát mà trên một nền cát mà nền cát đó lại chính là bờ biển lát nữa thủy triều đến không còn sót một thứ nhớ nha cho nên hành giả biết rõ là họ cảm giác này không phải cảm giác kia cái con người dễ chịu hồi nãy bây giờ đã chết rồi đó là một cái thứ hai hành giả phải biết rằng những cảm giác đó là đồ lắp ráp đồ giả hợp đồ giả lập do cộng hưởng cái này cái kia mà có do cộng hưởng do tổng hợp mà có ừ. thứ ba hành giả phải biết rằng ấy, những cái điều kiện những yếu tố nào đã tạo nên những cảm giác đều là vô thường mà nếu yếu tố điều kiện mà vô thường thì sản phẩm mà nó tạo ra cũng là vô thường bản thân cát là rã rời là ly tán cho nên cái lâu đài bằng cát cũng là ly tán rã rời và cái nền cát mà cái lâu đài đó an vị cũng là là rã rời và ly tán nghe chị không có nghĩa là cái rã rời ly tán nằm trên cái ly tán rã rời thì nó tạo ra cái gì thì cũng là rã rời ly ly tán nhớ cái đó ừ. những nhận thức này buổi đầu có thể là mơ hồ mờ nhạt nhưng theo thời gian thì nó sẽ ngày một rõ ràng cụ thể hơn vì như tôi đã nói từ đầu thì tâm an tịnh được bao nhiêu thì hỷ duyệt kinh an nhiều bấy nhiêu mà nghĩ về khinh an tức là sự nhẹ nhàng của thân tâm nhiều bấy nhiêu thì cái khả năng định tâm sẽ mạnh bấy nhiêu mà định mạnh bao nhiêu thì tri kiến tức là trí tuệ nó sẽ sáng bấy nhiêu mà tri kiến mà trí tuệ mà nó sáng bấy nhiêu á thì cái việc quan sát sáu xúc sáu thọ sáu ái nó cũng là rõ ràng bấy nhiêu đó là càng lúc mình càng tiến gần tới cái cái cái cái, cái khả năng chiến thắng rồi tiếp theo là có tác dụng của cái thọ quán niệm xứ đối với tiền não khi mà hành giả sống quán chiếu các thọ của thân tâm qua khía cạnh tam tướng có còn nghe rõ không tôi sợ tôi đọc một buổi tôi nói một buổi rồi bây giờ phán là không có nghe quý vị biết cái cảm giác là nó kỳ dữ lắm quý gì biết không cũng giống như là tôi ngồi tôi róc mía cho bà con ăn tôi róc xong tôi để nguyên một tô bà con nói là quên đem theo cái răng giả bởi vì nghĩ tôi còn cái gì mà nó hận hơn nha ok khi mà hành giả sống quán chiếu các thọ của thân tâm qua khía cạnh tâm tướng trong một thời gian dài thì điều tự nhiên sẽ thấy ngay hai khía cạnh đặc biệt của cảm thọ là thọ nào cũng do duyên tạo và có rồi phải bị mất từ đây niềm đam mê đối với các thọ không còn chỗ dựa nữa cái tham ái mà tiềm tàng là khuynh hướng tâm lý thích ham thích cái tình cảnh cũng dần dần bị hao mòn ta cũng nên biết thêm rằng ham thích và bất mãn là một cặp phiền não nuôi dưỡng lẫn nhau nha yeah tôi nhắc lại tham thích và bất mãn là một cặp phiền não nuôi dưỡng lẫn nhau có thích mới có ghét à đôi khi từ cái chỗ mình có thích cái vật đó rồi sau đó mình mới ghét nó cũng có hoặc chính vì có thích cái này mới có ghét cái kia bắt buộc hai cái này hai trường hợp này bắt buộc phải có trong đời nha khi hai thứ phiền não này bị bào mòn thì cũng có nghĩa là vô minh cũng bào mòn bởi vì vô minh với vô minh là si nha vô minh mấy hôm này là, là một bộ một bộ bộ ba nha tham sân si nó mụ mụ ba các thọ tức là các cảm giác trong nhận thức và nhận lúc này không có gì khác nhau bởi cái nào cũng đang sanh và đang diệt à cái chỗ này quan trọng nha quan trọng dữ dội nha chưa chưa chưa chưa có thuần thục á, thì mình còn thấy rõ lắm à, thấy rõ lắm thấy à, cái thằng này nè là dễ chịu nè cái này là khó chịu nè rồi sao nữa mong cái dễ chịu đến đừng đi và mong cái khó chịu cứ đi đi và đừng bao giờ đến nha buổi đầu đó buổi đầu đó nhìn nhìn á nhìn nhìn này cái, cái, cái quan sát cảm thọ đó mình mình quan sát kiểu đó, đó. đang ngồi thiền cái nền trời ơi sao mà nó mát gió nó mát quá mát rồi mình thích quán niệm cái lạc thọ hơn khổ thọ rồi cái này phải ghi phải ghi thôi phải ghi lúc đầu cái chỗ này không ghi là không được lúc đầu á quan sát à, sự dễ chịu hơn là sự khó chịu luôn trông đợi sự dễ chịu và có ý chạy trốn sự khó chịu khi đã thuần thục ha thì thấy chúng gần như giống nhau vì chỉ thấy chúng vừa xuất hiện đã biến mất khi ta theo kịp được tốc độ sanh diệt à, chết nhoáng của danh sắc thì ta không còn thời gian để sướng hay khổ nữa có nghe chuyện không ta làm được điều này là do định và niệm đã quá vững vàng có nghĩa là khi niệm và định của mình tôi giảng cái đây tôi, nói thật là tôi đang nổi da gà tôi đang nổi da gà cái chỗ này mặc dù đó là cái câu nói từ cửa miệng của tôi tôi nhắc lại buổi đầu khi mà niệm và định mà nó còn yếu á thì mình thấy cái cái khổ nó kéo dài cái cái thấy cái khó chịu nó dài thòn à mà thấy cái cái dễ chịu nó cũng dài thòn à mà chính vì thấy nó dài thòn á cho nên là mình mới có ý chạy trốn cái này và theo đuổi cái kia nhưng mà khi mình niệm và định mà nó đã quá ngon lành rồi thì lúc đó mình sẽ theo kịp cái tốc độ thật sự cái tốc độ thật sự của danh sách à, cái tốc độ của danh sách à, trong cái sự mà ghi nhận của hành giả đó có hai lúc đầu á ta thấy nó chậm và rõ vì niệm và định của ta còn yếu sau đó ta mới thấy chúng à, sanh diệt ngày một nhanh hơn không phải này phải thêm phải thêm phải thêm phải thêm phải thêm phải thêm tốc độ đó à, tốc độ đó khổ thiệt cái khổ thiệt một nhanh hơn tốc độ đó không phải là do chúng mà do khả năng quan sát của ta trong rừng muốn nghe kịp không ta cái này quan trọng vô cùng sáng nay quý vị có thể không nghe gì hết quý vị phải nghe chỗ này nè nha yeah. tức là buổi đầu mình mới vô tu tại sao mình nghe đau là bởi vì cái niệm của mình nó yếu quá cái định của mình nó yếu quá cho nên á là mình thấy làm gì cái cái khổ nó nó, nó lâu rồi cái cảm giác mà gió thổi nó lâu quá đi à, nó lâu ờ, chính vì mình thấy nó lâu cho nên mình mới thích cái cái cái cái mát mà mình sợ cái nóng nhưng mà khi cái niệm cái định mình mà nó nó, nó vững vàng nó ngon lành rồi đó thì nó kéo theo cái tướng cũng nhanh niệm tuệ và định nó cũng nhanh nhanh theo mà muốn có ba năm niệm nhanh đó là phải có sự tinh tấn phải tinh tấn và chịu khó buổi đầu cho nên bây giờ mình chỉ nói gọn là khi mình niệm và định mà nó nó, nó nhanh rồi đó nó sẽ theo kịp cái tốc độ thật sự của danh sách thì lúc đó ta không còn thời gian để mà ta khổ nữa lúc mình cứ thấy nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt không còn biết là đó là cái gì nữa chỉ còn thấy nó lên xuống lên xuống có mất có mất mất có có mất mất có có mất à, là lúc đó tôi nhắc lại có hai thứ tốc độ của danh sách tốc độ một là tại vì lúc mình niệm mình còn yếu cho nên mình thấy nó dài thòn sẽ nó lâu nhưng mà khi mà cái niệm và cái định của mình mà nó ngon lành rồi đó thì mình mới thấy tốc độ thật sự của danh sách mà khi mình thấy được tốc độ thật sự đó thì lúc đó mình không còn cần thiết phải mình không còn thời gian để mình thưởng thức hay chịu đựng nữa nghe nhớ nha khi mà đạt đến cái tốc độ nào đó thì ta không còn thời gian để mà thưởng thức hay chịu đựng nữa mà lúc đó chỉ biết thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy, thấy thôi nhớ nha nhớ cái đó nha cái này cái này quan trọng vô cùng và vô cùng nha à, vô cùng là vô cùng ừ, vô cùng quan trọng cái này rồi nên nhớ thích ghét tham và sân nó là một cặp thì não nuôi dưỡng lẫn nhau có thích hay có ghét ừ. khi hai cái này bào mòn cũng có nghĩa là vô minh cái si cũng bị bào mòn ừ, nhớ cái chỗ này sáng nay tôi rất là ngại chỗ là tôi giảng cái nó rất là khô thật sự tôi mà cái sáng nay tôi mới đã nè thì lúc lại là lúc tôi ngại bà con bây sáng nay tôi giảng cái chuyện nghe rất là kỳ nhưng mà cái đó mới là cái ruột của a tỳ đàm, mình cái ruột của tứ niệm xứ nó khổ vậy đó và đúng là thời mạt pháp mà nó là mạt pháp thì là cái người giảng không có tin không có tin là người ta nghe nổi cũng buồn hả như một người mà đang ngồi trong chiếc xe chạy nhanh đó, thì bất cứ cái lá cây nào cũng lướt qua nhanh họ ô à, rồi cảm ơn các vị nghe nha bây giờ tôi nhắc lại lần nữa nha là tại sao mà chúng ta thương thích ghét sợ cái này cái kia một là do không có học đạo không biết bản chất của mọi thứ là luôn vô thường và do duyên giả hợp mà có nhớ nha cái thứ hai khi đã học đạo rồi mà tại sao lúc tu thiền buổi đầu á mà tại sao mình cứ thấy nó đau quá đau tại sao mà mình thấy nó trời nó thấy mát, nó mát mẻ nó dễ chịu tụng lâm hết tại sao là vì lúc đó cái niệm với cái cái cái cái cái cái, cái định của mình cái trí của mình ba thứ niệm định tuệ của mình nó yếu quá đi cho nên nó là vô số cái khổ nó xuất hiện tiếp nối tiếp nối tiếp nối mà lúc đó mình chỉ thấy nó là một khối thôi nó là một đống thôi từ đó mình mới có thích ở trong cái dễ chịu và sợ ghét ở trong cái khó chịu khi mà niệm tuệ mà nó đã ngon lành rồi thì mình chẻ nhỏ nó ra mình thấy cái khối này nè nó phải là nguyên một ống mà nó là sanh diệt sanh diệt chấp nhón chấp nhón chấp nhón từ lúc mình theo dõi cái chấp nhón đó thì mình không còn thời gian để mà hưởng thụ hay là thưởng thức hoặc cũng không còn thời gian để mà chịu đựng hay là khó chịu nữa nhớ nha ừ. à, cái đó quan trọng lắm cho nên tại sao hành giả mà càng lâu á tại sao cái khả năng, khả năng ngồi họ nó, nó lâu tu nhiều á thì khả năng ngồi lâu là bởi vì khi nó đạt đến cái mức nào đó họ theo dõi nó còn muốn không kịp muốn hụt hơi mở hơi tay thì làm sao mà còn có thời gian để mà khổ nữa nha ừ. không có thời gian để thưởng thức cũng không có thời gian để chịu đựng nhớ nha ừ. à, cho nên á nên bây giờ mình đọc tiếp khi mà theo dõi được ờ, kịp thời ờ, theo dõi kịp thời được cái sự sanh diệt của danh sự của các cảm giác cảm thọ đó ha thì hành giả không còn có lòng mà nắm níu ờ, bám víu đặc biệt nữa mà bởi vì lúc đó mà hành giả chỉ thấy cái sự sanh diệt mà thôi sau đây là ba điều quan trọng mà hành giả nên nhớ một là khi tam khi mà quán tam tướng trên các cảm thọ đó à, thì hành giả không có còn thương thích mà hễ mà người mà không có tu tập á, thì nhìn cái nào dễ ý thì nó thích đó cho nên khi mà quán cái tam tướng vô thường khổ vô ngã trên các cái cảm giác dễ chịu á, số một á, thì hành giả sẽ không còn thương thích số hai đó là khi mà mà mà mà đối với hành giả đó cái khi mà nhìn thấy khi mình nhận diện được cái cảm giác khó chịu của thân chẳng hạn thì cái cái cái cảnh khó chịu nó không phải là cái điều kiện để cho tâm sân thứ hai nó tiếp nối xuất hiện nhớ nha cho nên đối với hành giả mà tu tập tứ niệm xứ thọ quán á thì thứ nhất là không có bị cái cảm giác dễ chịu nó làm nền cho tâm tham xuất hiện rồi không có bị cảm giác khó chịu nó làm nền cho cái tâm sân xuất hiện đó còn cái thứ ba đối với người không có tu tập á, thì cái cảm giác mà hờ hững xả thọ nó rất dễ là nền tảng cho si chẳng hạn như à, khi mà mình mình à, hôn trầm giả dưỡi rồi đó à, thì lúc đó hôn trầm nó là bên tâm tham đúng nhưng mà nó chính cái hôn trầm giả dưỡi nó rất dễ dẫn đến cái phóng vật khi nào ngủ thì thôi mà hạ thức dễ phóng vật mà phóng vật cái chính là si à, chính là si nhớ nha tức là khi không có cái vui đặc biệt không có cái giận đặc biệt không có sự khó chịu đặc biệt không có cái à, không có sự khó chịu đặc biệt không có sự dễ chịu đặc biệt không có cái sự nào nổi cảm giác nổi bật thì mình dễ bị rơi cảm giác phóng dật phóng dật mà phóng dật cái cũng là siêu nha yeah. Rồi thứ tiếp theo trong cái nhận thức của hành giả tu tập pháp môn thọ quán thì toàn bộ thân tâm chỉ là sáu xúc và sáu thọ à, cái này quan trọng nha đối với hành giả tu tập thọ quán thì toàn bộ vũ trụ này thành tinh này đất nước này châu lục này ngôi nhà này miếng đất này căn phòng này tất cả chỉ là sáu xúc và sáu thọ không có cái gì khác đối với hành giả tu tập thọ quán niệm xứ là như vậy nhớ nha lúc đó là họ chỉ thấy thế giới này gồm có sáu xúc sáu thọ sáu xúc là gì là sự gặp nhau giữa lục căn và lục trần rồi từ cái sự gặp nhau đó tức là từ cái sáu xúc đó nó ra nó ra những cái cảm giác dễ chịu hay khó chịu chỉ vậy thôi nha bây giờ từ từ mình siết mình siết cái dòng dây lại à, bây giờ lúc này hành giả không còn nhớ tới cái gì trong đời hành giả chỉ nhớ một chuyện thôi khi mà lục căn gặp lục trần á, thì nó tạo ra cảm giác còn cái cảm giác đó dễ chịu hay khó chịu là vì nhiều nguyên nhân à, mình à, nó lục căn lục trần nó gặp nhau mà nếu lục trần đó là cái mình thích á ha thì à, nó sẽ tạo ra cái sự dễ chịu còn nếu mà mình gặp cái cảnh mà mình ghét á thì nó tạo ra cái sự sự khó chịu và cả thế giới này từ một cái ông vua cho tới con chó ha con mèo con chuột con rắn con chim là như vậy hết cả thế giới này chỉ là vậy thôi chúng ta có là bác sĩ thì chúng ta có là người mù chữ thì cũng như vậy thôi có nghĩa là suốt ngày và suốt đời chỉ vậy thôi có nghĩa là sao càng à, sáu căn là sáu giác quan đó, mà nó biết được cái, cái gì mà nó khó chịu á, thì nó bực dọc nó sợ nó ghét nó giận nó còn hễ mà sáu lục căn thì sáu giác quan mà nó biết cái gì mà nó, như ý của nó đó à, như ý sở thích của mình đó, thì mình cảm thấy dễ chịu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và cả đời của mình mọi nỗ lực của mình từ lúc ở trong nôi cho đến lúc đi vào đời trong giảng đường đại học trong công sở trên ghế tổng giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị cho đến chuyện mình về già trong nhà già trong viện dưỡng lão trong bệnh viện trong lúc nằm trên giường hấp hối thì tất cả những giây phút đó đều chỉ là những giây phút hiện hữu của của sáu căn sáu trần sáu xúc và sáu thọ chỉ vậy thôi nhớ nha mỗi khi căn tiếp xúc với trần cảnh thì thì đã là một thứ xúc và xúc ở đâu thì thọ cũng ở đó như vậy ta hoàn toàn chính xác khi hiểu rằng thân tâm chỉ này chỉ là thế giới của cảm thọ còn có mặt trên đời thì không ma có thể sống tách rời các cảm thọ cảm giác và trách nhiệm của hành giả tu tập tổ quán chỉ là quan sát sự đến và đi của các cảm giác giáo lý duyên khởi đã dạy cho ta biết rằng toàn bộ đời sống của mỗi chúng sinh chỉ là sự hiện hữu của sáu căn khi sáu căn làm việc thì cùng lúc sáu xúc sáu thọ cũng có mặt và như vậy quan sát sáu thọ cũng là quan sát toàn bộ đời sống của mình nha yeah. khi nào sáu căn không còn nữa thì sáu xúc mới biến mất mà điểm tựa của sáu căn chính là danh sắc mà danh sắc chỉ biết mất khi điểm tựa của nó là thức không còn nữa mà thức không còn nữa khi ba hành không còn tồn tại và ba hành sẽ chấm dứt khi vô minh được chấm dứt và làm thế nào để chấm dứt vô minh như đã nói hành giả quán chiếu thấy được bản chất tam tướng của danh sắc mà ở đây á, là các thọ thì tham tiềm tàng sân tiềm tàng si tiềm tàng sẽ được bào mòn rồi chấm dứt tiến trình này có thể hiểu được qua hình ảnh một ngọn đèn dầu phiền não như dầu, sáu căn sáu xúc như tim đèn, ngọn lửa như các thọ. Các món này phải dựa vào nhau để làm việc, chỉ cần thiếu một trong số đó thì ngọn đèn không còn là ngọn đèn nữa. Cứu cánh niết bàn trong trường hợp này không phải ở đâu xa, mà nằm ngay trong chính nhận thức của quý vị. Quý vị có tu tập tại đây hay vượt ngàn dặm để đến một nơi nào khác thì sự giải thoát cũng chỉ có thể tìm thấy ngay trong chính nhận thức của quý vị mà thôi không thích nữa nghĩa là không còn tập đế thì ngay cái sự vắng mặt của tập đế chính là niết bàn nha yeah. ok trong tương ứng bộ kinh đức phật đã dạy rằng chúng ta không thể và cũng không cần chinh phục vũ trụ bằng đôi chân của mình nhưng ta không thể hoàn toàn mù tịch về bản chất vũ trụ mà có thể chấm dứt đau khổ trong chú giải có nói rõ đoạn kinh này như sau tất cả thế giới là khổ đế tất cả niềm đam mê của chúng sanh đều là tập đế sự vắng mặt của tập đế là diệt đế và bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế tứ đế chính là bản chất của tất cả vũ trụ ta có thể ngồi yên một chỗ không đi đâu hết nhưng hiểu được lý tứ đế cũng là hiểu được tất cả vũ trụ chính sự hiểu biết này giúp ta giải thoát sanh tử pháp môn niệm xứ chính là hành trình khám phá bản thân của mỗi người danh sách của mỗi người là cả một thế giới tất cả đau khổ đều bắt đầu từ nhận thức sai lầm của chúng ta đối với danh sách và con đường giải thoát chính là hành trình giải thoát chỉ là nhận thức về danh sắc mà thôi chúng ta phải hiểu rằng bản thân danh sắc là khổ đế niềm đam mê trong danh sắc là tập đế như vậy nguồn khổ chính là sự đam mê trong bản thân cái khổ do đam mê trong khổ ta mới đầu tư cái khổ mới do đam mê trong danh sắc hiện tại ta mới tạo ra danh sắc tương lai tu tập đạo đế tức là khả năng nhận thức khổ đế và tập đế thì sẽ giúp ta chấm dứt hai đế đó ngay bây giờ không có tập đế thì tương lai sẽ không có khổ đế hiểu được khổ đế thì mới trừ được tập đế như vậy trong tương lai sẽ không có khổ đế nữa để làm được điều này chỉ có pháp môn tứ niệm xứ một con đường hành trì đòi hỏi cùng lúc cả tám chỉ đạo nói vậy có nghĩa là tu tập tứ niệm xứ chính là phát triển đạo đế để chấm dứt tập đế kết thúc khổ đế bằng cách chứng ngộ diệt đế mà niệm xứ ở đây là thọ quán niệm xứ sống chuyên tâm quan sát các cảm giác cảm thọ để thấy chúng do duyên mà có có rồi phải mất đó chính là hành trình đạo đế vậy trí tuệ thiền quán có được từ việc tu tập niệm xứ cũng được chia thành hai cấp độ cấp độ một cấp độ một quý vị phải có được cuốn sách này quý vị phải có mà báo cho quý vị biết cái phần mà giảng về cái ờ, thọ quán niệm xứ này nó chỉ là một phần nho nhỏ của cuốn sách đó cuốn sách có dự trù là 600 trang 600 trang mà cái này để tôi đếm được bao nhiêu trang cái này đó thì nó chỉ có mấy chục trang thôi có nghĩa là trong quyển đó quý vị sẽ bắt gặp những vô vàng những vấn đề mà tôi phải nói rằng tôi mong bà con lặn lưng cái cuốn này nha bà con phải lặn lưng cuốn này một là ở tại cái địa phương của mình như đang ở mỹ ở âu hay là ở việt nam như mình đặc biệt nếu mà có dịp qua miếng điện và thái lan nhất là miếng điện đứng trước cái thiền viện nào nó móc cái cuốn đó ra lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật lật coi cái này thiền viện nào ta cái dòng này là dòng thiền cái dòng này là dòng thiền Upanita cái dòng này là dòng thiền bởi nó nhiều dòng thiền lắm dòng thiền Sumin dòng thiền ba ao dòng thiền mô cốc dòng thiền ờ, mahasi dòng thiền gì đó vân vân thì nhiều lắm thì cứ mỗi dòng thiền như vậy mình à cái đường lối của cái dòng thiền này là như vậy như vậy như vậy như vậy và bằng tiếng việt mới ghê chứ bằng tiếng việt còn dĩ nhiên trong rừng có người nói ô tôi biết đọc ngoại ngữ mà à, tôi biết đọc tiếng anh tôi biết đọc tiếng đức tôi biết đọc tiếng pháp nhưng mà nó khổ một chỗ đó nó rải rác tầm lâm mất mà khi quý vị cần vị kiếm ở đâu ừ, nó khổ như vậy đó ừ, ráng kiếm dùng cuốn này đi ráng kiếm dùng cuốn này trí tuệ thiền quán chúng tôi dự trù sẽ in vào đầu năm 2017 nha 27 bây giờ chúng tôi đang dò đang dò lại dò lại dò dò dò cái bản thảo là trí tuệ thiền quán có được từ việc tu tập niệm xứ được chia thành hai cấp độ cấp độ một là giai đoạn nhận thức bằng trí tuệ phạm phu mà xưa nay ta vẫn gọi là các tầng thiền tuệ qua các giai đoạn sẵn đây tôi cho tôi ngừng lại tôi nói một chút cái thiền tuệ là cái gì đó là các cái giai đoạn nhận thức các cái cấp độ nhận thức của chúng ta à, ví dụ như buổi đầu nó còn non á, thì mình thấy không có rõ nãy tôi đã nói rồi buổi đầu mình thấy mình cái trí mình nó chậm cho nên mình thấy này phải ghi phải ghi cái này thôi lúc đầu á niệm và định còn yếu ta thấy danh sách là những vệt dài sau đó thì thấy chúng chỉ là những chấm nhỏ kết nối nhau có phân biệt được cái này không lúc đầu niệm và định còn yếu á ta thấy danh sách là những vệt dài vệt dài là sao ví dụ tôi thấy rằng cái sự khó chịu này này nó nó kéo dài à, một phút hai phút ví dụ như vậy và từ cái chỗ mà nó là vệt dài cho nên tôi mới có cơ hội mới có đủ thời gian mới có đủ cái điều kiện tâm lý để mà tôi thưởng thức hay chịu đựng nhưng mà về lâu về dài khi mình niệm và tuệ mà nó mạnh rồi đó thì mình thấy danh sách đúng nó là cái dot cái chữ này tôi cái tầng nghĩ này là ai mà rất là lẹ cái ông mà mà steven Jobs của của Apple ông ông nói rằng thế giới này nó chỉ là những cái dot thôi ừ, nó chỉ là dot thôi tức là buổi đầu mình thấy là những cái vệt những cái line không nhưng mà sau cùng mình thấy nó chỉ là những cái dot những chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ừ, chỉ vậy đó chấm chấm chấm chấm thì khi mà mình thấy danh sách nó chỉ là chấm chấm chấm chấm chấm thì mình không có thời gian và không còn cái điều kiện tâm lý để mà thích hay ghét nữa vì nó chỉ là chấm thôi chấm là thích cái gì thí dụ như là tôi yêu màu tím thì ít ra tôi phải thấy màu tím trên một cái hoa tôi thấy màu tím trên một cái tà áo tôi thấy tại tại cái ờ, màu tím trên một cái cái trăm cài đầu tôi thấy tôi thích màu tím trên một cái gì mà nó hơi dài dài nó hơi lớn lớn chứ còn bây giờ nó quý vị lấy lấy cái tâm nhang quý vị chấm một miếng mực tím thì quý vị chấm lên trên cái tờ giấy trắng thì quý vị kêu thích thích cái nổi gì nó nhỏ xíu mà thích cái gì yeah tôi tôi biết trong room này nè tôi nói cái này chắc có, có, có vị sẽ sẽ có người sẽ giật mình các vị có biết rằng một trong những loại hoa mà kỳ lạ mà đẹp nhất trên đời thì là hoa hoa xương rồng không kỳ lạ là sao kỳ lạ có nghĩa là mình hiếm bao giờ mình thấy được nó lắm mà vì hiếm khi thấy nó cho nên mình không có ngờ là nó đẹp như vậy nó độc đáo như vậy mà lý do là tại sao nó độc đáo là bởi vì nó nhỏ xíu à thưa quý vị nó nhỏ lắm cái hoa xương rồng tôi không biết cái xương rồng mình trên thế giới nó tới mấy trăm mấy ngàn loại tôi không biết nhưng mà tôi biết cái xương rồng của việt nam mình á cái bông nó chút chút chút chút chút chút chút nó nhỏ quá đi cho nên mình nhìn nó mình thấy toàn là gai không mà và có những lần mà chúng tôi tình cờ chúng tôi thấy những cái tờ lịch á mà ta in hình hoa hoa xương rồng họ phóng lớn nó ra đẹp quá mà tôi nghĩ cái bông gì mà ngộ cái bông gì mà đẹp quá lạ quá đài cánh nhị rất là lạ mà mình chưa từng thấy trong đời rồi tôi mới dòm kỹ đọc cái hàng chữ mà nó chú bên dưới để là hoa xương rồng à thì ra để xưa giờ nó nhỏ quá mà gai nó nhiều quá cho nên tôi nhìn vào tôi, tôi thấy gai thôi chứ tôi đâu có thấy cái cái cái cái, cái hoa thì cũng vậy khi mà anh giả mà chăm chú vào danh sách buổi đầu á quán quán chiếu danh sách thì hành giả thấy rằng á những cái khó chịu dễ chịu nó là những cái vệt dài cho nên mình nó có đủ cái điều kiện tâm lý và đủ cái thời gian để mà thích hay ghét nhưng mà khi mà bà, bà con mà nhìn kỹ kỹ một chút bằng niệm và tuệ mà sắc sảo sắc bén ha thì bà con sẽ thấy nó chỉ còn là những cái chấm nhỏ nhỏ nhỏ li ti li ti li ti thì lúc bây giờ nó sự sanh diệt nó quá nhanh và cái khối lượng trọng lượng của nó quá nhỏ quá quá quá ít thì nó không đủ để mình thích ghét nữa mà nó chỉ là những chấm nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi nhớ nha cái này quan trọng kinh kinh khủng nha cho nên là cái cái trí tuệ tự quán nó có hai cấp độ cấp độ một là bằng trí văn hay là trí tư có nghĩa là cái nhận thức vay mượn từ sách vở ừ, hoặc khá hơn một chút là trên nền tảng kiến thức ấy, mình có suy tư rồi cộng thêm cái tưởng tượng này nọ ừ. nhưng mà cái cấp độ hai đó là cái sự thấm thía bằng cái trí tuệ tu tập nha yeah, đó hai cái đó cho nên đừng có nghĩ rằng ông nói cái gì nghe mình cũng hiểu vậy là mình giỏi chưa đâu quý vị cái đó mới thôi mới là là mới mới là cái biết là cái biết mày mày da mày vỏ thôi nha yeah. còn cái thấm thiết thật sự đó chẳng hạn như mà tôi nói tới khi tôi giảng mà thọ quán có rất nhiều chỗ mà tôi nói nó ốc mà tôi muốn gần gần như là muốn ngừng lại để tự tôi, tôi enjoy với tôi chẳng hạn như là cái cái cái chỗ mà nói rằng buổi đầu á danh sách chỉ là vẹt thôi tìm những vẹt dài thôi à những vệt dài xanh diệt tiếp nối nhau nhưng mà về lâu về dài về sau á, thì nó không phải là những vệt nữa mà nó là những chấm còn những người hoàn toàn không biết đạo thì họ không có ngờ là danh sách mà họ không họ không thấy được đó là vệt mà họ tưởng nó là một cái đường thẳng vô tận và chính vì họ thấy mọi thứ là một đường thẳng cho nên nó mới có tôi và của tôi vì nghe kịp không mới có tôi và của tôi trong khi đó là khi mình tu mình có học rồi biết à nó chỉ là những cái vệt thôi những cái vệt dài ngắn thôi rồi tu nữa tu tiếp tục mình sẽ thấy nó không phải là vệt dài vệt ngắn mà nó chỉ là những cái chấm thôi chấm nhỏ bằng cái kim may chấm mực chấm chấm chấm lên thôi nha mà cái nó nhỏ quá thì nó không có đáng nữa giống như vàng ai thấy cũng ham nhưng mà vàng ít ra này cũng phải là 5 phân một chỉ trở lên nhìn nó mới khoái chứ còn cái vàng mà vàng xa khoáng mà quý vị mà múc cho tôi muộn muộn tôi nhìn tôi nản lắm nha nhìn tôi nản lắm trong khi mình biết vàng sa khoáng không ta vàng sa khoáng là cái vàng cát á vàng mà nó lạnh ở trong cát á ok ừ, đó là vàng sa khoáng như nhiều người hiểu lầm nó có bốn loại niết bàn khác nhau cho bốn tầng thánh à cái vụ này mới là đặc biệt này nha biết biết có năng học hết không ta hết năng học hết năng học hết, hết như nhiều, nhiều người hiểu lầm á còn dài lắm ngày mai mới hết ngày mai mới hết mà bây giờ đã 11 giờ trưa rồi dạ yeah, 11 giờ trưa rồi quý vị à, tôi bắt đầu là lúc 9 ờ, giờ bữa nay tôi giảng tôi giảng tôi dậy vào trễ có mấy phút mà trong khi đó, đó là là tôi kéo dài quá quá lâu à, tại sao phải ham học gì cho nó nhiều ngày mai học cho nó thông thả hơn à, bữa nay tôi giảng đã hai tiếng hồ rồi ok chúc các vị một ngày vui và nghe kỹ lại nghe thiệt là Idang me nhati nang ko tu sukhita hon tu nhạc Idang me yatinang hotu sukita hontu nyakayo Idang me yatinang hotu sukita hontu nyakayo Idang me punyang aswa kaya wahang hotu Idang me punyang nipanasa pacayo hotu මමං පුඤ්ඤාපදං සබ්බසත්තනං දීමා සාදු සාදු සාදු